đang sử dụng một cái app điện tử đúng không ạ và sử dụng cái công nghệ à, quét data trên quanh cái khu vực người xe ôm đó và cái người xe ôm đang sử dụng một cái app điện tử trên smartphone đúng không ạ và khi mà đội ngũ marketing truyền cái thông tin này lại đến với à, truyền cái thông tin khách hàng lại đến với cho người xe ôm vậy thì người xe ôm là nhận cái thông tin và đi đón khách hàng đó vậy thì đương nhiên ý, à, trên cái app điện tử đó người xe ôm đã cũng đã phải trả một cái khoản chi phí chia sẻ một cái khoản chi phí cho đội ngũ marketing của Grab đúng không vậy thì ví dụ như là một cuốc xe ôm này là 100 nghìn thì người xe ôm đó phải chia sẻ là 20 nghìn còn đút túi là 80 nghìn vậy thì cái mô hình là data center cũng áp dụng vào bảo hiểm công nghệ như vậy thì ban đầu tiên ý, ờ, cái mô hình này nó là cái mô hình công nghệ tiên phong nên là cũng chịu sự ảnh hưởng rất nhiều của à, các chuyên gia đầu ngành nhiều những là à, chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm họ ban đầu tiên là họ cũng là phản đối không tin là có thể là áp dụng cái mô hình này vào công nghệ được đúng không ạ không thể làm bảo hiểm công nghệ được và đương nhiên là bảo hiểm là phải là đi tư vấn tận nơi là phải là ngồi tư vấn đúng không ạ vậy thì đương nhiên ban đầu cũng chịu sự khó khăn như vậy à cái giai đoạn đầu VNPC là những năm 2019 ạ những thành viên gia nhập khoảng là gần 900 thành viên nhưng mà đến là quý 1 năm 2020 là cái thời điểm Covid đó đúng không ạ cho đến cái thời điểm này thì đã gần 5.000 thành viên 5.000 thành viên và mỗi một tháng tăng trưởng khoảng từ 5 đến 600 thành viên các anh chị vậy thì theo xu hướng công nghệ các anh chị có nghĩ rằng ấy, một ngày nào đó nếu như mà một ngành nghề nào mà không sử dụng công nghệ theo các anh chị thì có thể tồn tại được không ạ và đương nhiên ý, thì đến cái thời điểm bây giờ đúng không là bán rau cũng bán trên mạng rồi đúng không anh chị vậy thì cái xu hướng tất yếu là hiện nay một số công ty bảo hiểm cũng đã sử dụng cái app điện tử đúng không ạ để thay thế toàn bộ là chúng ta ký hợp đồng bằng giấy đó ký cái app điện tử đó là ký hợp đồng trên cái app đó luôn và khách hàng là đi à, chuyển khoản tiền đóng tiền về trực tiếp công ty luôn chứ không phải là đi đóng qua bất kỳ ai nữa đúng không ạ vậy thì đó là cái giải pháp của BJ đang có những cái nguồn data cho chúng ta để chúng ta à, áp dụng vào trong ngành bảo hiểm thọ đúng không ạ để mà thay thế cái phương pháp truyền thống chúng ta không phải là đi là à, tìm kiếm khách hàng bên ngoài nữa chúng ta không phải là đi gõ cửa từng nhà tư vấn nữa đúng không ạ rồi vậy thì khách hàng hiện nay ấy, à, khi mà tham gia bảo hiểm ấy, đều là lựa chọn những kênh kênh phân phối sau và điều đặc biệt hôm nay châu muốn giới thiệu cho anh chị một cái kênh phân phối mới xuất hiện tại Việt Nam đúng không ạ à, thường thường là các đại lý cá nhân à, các công ty các à, khách hàng khi mà muốn tham gia thứ nhất là đều qua kênh đại lý cá nhân đúng không ạ thứ hai là là kênh ban cát là kênh ngân hàng đúng không ạ thứ ba nữa là tổng đại lý GA tổng đại lý dưới là những đại lý cá nhân mà khi mà hoạt động ở trong lĩnh vực bảo hiểm nhiều năm có kinh nghiệm bảo hiểm có tiềm lực kinh tế đúng không ạ thì xin là mở văn phòng à, GA và làm giám đốc tổng đại lý của GA và phân phối cái sản phẩm của chính công ty đó đúng không ạ rồi cái kênh hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh chị là kênh đại lý tổ chức không độc quyền và ở Việt Nam hiện nay <coughs> và cũng như ở trên thế giới là à, các kênh đại lý tổ chức độc quyền và không độc quyền này đều là cái kênh trung gian à, dẫn dắt khách hàng đến với công ty bảo hiểm đúng không ạ và có phải là chúng ta là người trung gian là cầu nối trung gian không là khi mà khách hàng ký hợp đồng là chúng ta hỗ trợ khách hàng làm thủ tục hồ sơ hợp đồng để để ký với công ty bảo hiểm đúng không ạ và à khi mà xảy ra sự kiện bảo hiểm giải quyết vấn đề thủ tục claim thì có phải là à, công ty bảo hiểm là đơn vị chi trả đúng không ạ chúng ta chỉ là người hỗ trợ hồ sơ thủ tục cho khách hàng thôi đúng không ạ và hiện nay cái đại lý tổ chức không độc quyền này cũng vậy và ở Việt Nam hiện nay ấy, cái đại lý tổ chức đã độc quyền đó là kênh à, agency và kênh ngân hàng đúng không ạ còn là hiện nay cũng xuất hiện một cái kênh nữa đó là đại lý tổ chức không độc quyền và cái kênh này cũng mang hình thức là tương tự lừa như nhau đúng không ạ một lát nữa châu sẽ nói sâu hơn về là cái sự khác biệt ở đây rồi với đại lý tổ chức không độc quyền này được cấp phép mã ngành là 6622 không phải là do bộ tài chính cấp phép anh chị nhá bởi vì cái chúng ta đang hoạt động ở công ty bảo hiểm truyền thống đó là do bộ tài chính cấp cốt và giám sát đúng không ạ vậy thì dưới sự giám sát của bộ tài chính thì à, công ty đại lý tổ chức đại lý tổ chức không độc quyền này là do sở kế hoạch và đầu tư cấp phép anh chị nhá vậy thì khi mà một người ta hoạt động ở trong lĩnh vực bảo hiểm truyền thống có mã số ở bên à, bảo hiểm truyền thống rồi nhưng vẫn được hoạt động song song ở bên này vì hiện nay bên này ấy, là do À, sở kế hoạch và đầu tư cấp phép nên là được cấp một cái mã số kinh doanh thôi chứ không phải là mã số mã cốt của bộ tài chính nha các anh chị rồi vậy thì có sự là đặc biệt gì ở đây à trên thế giới hiện nay cái đại lý tổ chức không độc quyền này đã xuất hiện là vài chục năm rồi các anh chị thế nhưng mà ở Việt Nam hiện nay mới chỉ xuất hiện là gần 6 năm nay thôi và ở trên đại lý à, đa phần ấy là 90 phần trăm ngành bảo hiểm nhân thọ trên thế giới là họ đang à, 90% mang lại từ cái kênh đại lý tổ chức không độc quyền này đúng không ạ và ở Việt Nam hiện nay mới chỉ có khoảng 16 công ty đang hoạt động trong lĩnh vực đại lý tổ chức không độc quyền này và đa phần ấy là trong ngành bảo hiểm nhân thọ là đến 90% là vẫn do là cái kênh truyền thống mang lại đúng không ạ đó là do kênh agency và à, kênh Bancassurance đó là kênh độc quyền của Việt Nam mang lại 90% doanh số đúng không ạ vậy thì còn trên thế giới là đa phần là phụ thuộc vào cái kênh đại lý tổ chức không độc quyền này thế nhưng cái theo của anh chị thì cái xu hướng trên thế giới thì Việt Nam theo thế giới hay là thế giới theo Việt Nam ạ à, đương nhiên ý, à, tất cả cái mọi ngành nghề kinh tế đúng không ạ thế giới đi trước Việt Nam rất là nhiều năm vài chục năm thậm chí đến hàng trăm năm có đúng không ạ vậy thì xu hướng thì Việt Nam cũng sẽ là chạy theo cái mô hình của thế giới và đương nhiên ý, ở những cái giai đoạn này thì cái đại lý tổ chức không độc quyền này đúng không ạ đang phát triển là mạnh mẽ và đặc biệt ý, là cái thời điểm mà thời điểm này thì một số đại lý tổ chức không độc quyền này cũng đã bùng phát mạnh mẽ rồi và đang tuyển dụng rất là là nhiều đúng không ạ vậy thì dưới có sự khác biệt gì ở đây à dưới sự giám sát của của bộ tài chính vậy thì đại lý cá nhân tổ chức là GA là phân phối các sản phẩm của chính công công ty bảo hiểm đó đúng không ạ ví dụ như là Daichi thì phân phối sản phẩm của Daichi thôi Mailline thì phân phối sản phẩm của Mailline thôi Pro thì phân phối sản phẩm của Pro thôi đúng không ạ vậy thì còn đại lý tổ chức không độc quyền đây là do sở kế hoạch và đầu tư cấp phép nên là à, họ sẽ được là liên kết được với nhiều công ty bảo hiểm khác nhau và tạo nên một rổ hàng lớn đúng không ạ để cho khách hàng tự do lựa chọn đó là sự khác biệt ở đây đúng không ạ là sẽ liên kết được với nhiều công ty bảo hiểm khác nhau và hiện nay BC đang liên kết với là à 8 công ty bảo hiểm trong đó có hai doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và 6 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Vậy thì ở đây ấy, cái đối tác kinh doanh của BJ hiện nay ấy, đang có một rổ hàng cực kỳ lớn đó là 260 dòng sản phẩm trên thị trường và à, có rất nhiều sản phẩm phi nhân thọ và nhân thọ phù hợp với túi tiền của khách hàng vậy thì chúng ta đang là một tư vấn viên chúng ta cũng là một khách hàng đúng không ạ vậy thì đặt mình vào và cương vị của khách hàng thì có phải là chúng ta cũng muốn làm sao mà có nhiều cái mặt hàng để cho chúng ta lựa chọn đúng không ạ có nhiều cái rổ hàng có một rổ hàng lớn để cho chúng ta lựa chọn sản phẩm nào phù hợp với túi tiền của gia đình mình đúng không và đương nhiên ý, là khách hàng sẽ họ sẽ phải là à, tự hạ quyết tâm để chọn cái sản phẩm nào chứ không phải là à, tham gia một cái sản phẩm của công ty nào đó và chúng ta đang tư vấn tốt về cái sản phẩm đó và bắt buộc khách hàng phải tham gia đương nhiên ý, cái quyền lợi của khách hàng ấy nó là tự nguyện khi tham gia bảo hiểm nó là tự nguyện đúng không anh chị vậy thì ý, hôm nay châu cùng anh chị có rất nhiều các anh chị đang hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm truyền thống ở đây vậy thì hôm nay các anh chị là tạm gác bỏ cái phương pháp làm việc truyền thống sang một bên đúng không ạ để châu cùng anh chị à, tìm hiểu đến một cái phương pháp mới mà châu tin tưởng rằng ấy ở cái phương pháp này những anh chị là đang hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và các anh chị là chưa biết gì về bảo hiểm cũng sẽ thành công được ở cái mô hình này và ở đây ấy, đã có những cái bằng chứng sống đúng không ạ thành công ở BCA và họ đã à, các anh chị leader đó đã đạt hết cấp ở đây rồi rồi vậy thì cái phương pháp à, giải pháp của BC là gì vậy thì giải pháp của BC ấy sẽ chia ra làm chia ra làm hai giai đoạn các chị chia ra làm hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất đó là giáo dục cộng đồng về bảo hiểm nhân thọ đúng không ạ vậy thì khi mà các chị bước chân vào cái mô hình này hôm nay tham gia cái buổi zoom ngày hôm nay có phải là các anh chị đang được một à, người lạ gọi điện cho các anh chị mời vào cái buổi zoom ngày hôm nay có đúng không ạ rồi vậy thì khi mà các anh chị đã được người lạ gọi cho các anh chị các anh chị cũng là một data cũng là một data vậy thì khi là một data rồi các anh chị bước vào, và mô hình này các anh chị đang muốn tìm hiểu cái cơ hội kinh doanh đúng không ạ muốn là ABC à, sẽ trao cho anh chị một cái kiến thức về cái mô hình kinh doanh này cách thức hoạt động ra làm sao đúng không ạ khi mà bước chân vào mô hình này muốn bắt đầu mình phải làm như thế nào và công cụ data nó là hoạt động như thế nào đó vậy thì khi mà các anh chị đã nắm bắt được cái kiến thức đó rồi ấy, thì các anh chị sẽ trở thành cái khách hàng thông minh khách hàng thông minh có nghĩa là mình hiểu mô hình rồi mình hiểu ý nghĩa của bảo hiểm rồi đúng không ạ và những ai mà chưa trang bị bảo hiểm cho mình ý, thì có thể là tự trang bị cho mình tự trang bị cho mình hoặc là những ai đã có rồi thì có thể là bán cho khách hàng ở ngoài đúng không ạ chúng ta tham gia ở đây đó là tự nguyện chứ không phải tham gia cái mô hình này là bắt buộc phải tham gia hợp đồng nhá các chị nhá các chị nắm rõ cái cái cái cái mô hình này đúng không ạ vậy thì khi tiếp tục à ở cái giai đoạn này các anh chị đã nắm bắt được rồi ấy. vậy thì BC đang sử dụng là cái phương pháp là giáo dục cộng đồng về bảo hiểm có nghĩa là nhà nước Việt Nam đang sử dụng trong 24 năm qua vẫn sử dụng cái phương pháp này nhưng mà thực ra là à, chưa sử dụng khai thác hiệu quả và triệt để cái phương pháp này có nghĩa là à, ở mô hình truyền thống thì chúng ta đang đi à tuyển dụng đúng không ạ à, chăm sóc khách hàng vậy thì có những khách hàng tôi lấy ví dụ là à, anh chị đang chăm sóc cho 100 khách hàng Vậy thì khách hàng ấy ký hợp đồng là 10 năm, 15 năm, thậm chí là gắn liền cuộc đời của mình với khách hàng luôn. Đúng không ạ, chúng ta phải chăm sóc như vậy. Thế nhưng mà à ở cái mô hình này thì các anh chị sẽ tuyển cả 100 người đó về đây. Đúng không ạ? Đưa vào cái buổi Zoom này, đưa vào cái quy trình kinh doanh này để cho họ hiểu về cái quy trình kinh doanh, để cho tự hiểu tự hiểu về cái ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ. Tại sao bảo hiểm lại cần thiết với gia đình họ như vậy? Và từ khi đó là họ tự nguyện tham gia đúng không ạ 100 người đó họ tự nguyện tham gia chứ chúng ta không phải là đi năn nỉ thông chúng ta không phải đi mời gõ cửa từ nhà chúng ta mời chúng ta tư vấn đúng không ạ không phải mời chào lôi kéo nữa đúng không có lôi kéo không ạ đúng không có người tư vấn viên nào mà bây giờ là em không lấy hoa hồng nữa em là em chỉ lấy tranh chố thôi chị tham gia em em chia hết hoa hồng cho chị có không thậm chí là có năn nỉ nữa có không ạ bây giờ là em vừa mới học xong cấp cốt của bộ tài chính bây giờ là anh chị tham gia giúp em hợp đồng đầu tay có không ạ chúng ta không phải làm những cái việc đó nữa cái những cái việc đó không phải thuộc phạm trù của ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ và ý nghĩa thực sự của bảo hiểm nhân thọ là à khách hàng tự hiểu tự tham gia tự lựa chọn cái sản phẩm nào phù hợp với gia đình mình và ở cái mô hình này là giáo dục cộng đồng về bảo hiểm nhân thọ ấy là nhà nước Việt Nam đang muốn là à người người có bảo hiểm nhà nhà có bảo hiểm đúng không ạ vậy đó mới thực sự là cái ý nghĩa của bảo hiểm và tham gia cái mô hình này ấy, thì họ tự trang bị cho mình và chính họ sẽ tự chăm sóc cho hợp đồng của gia đình họ luôn đúng không ạ tại sao họ lại chăm sóc vì là đương nhiên họ tham gia cái mô hình này họ được chiết khấu phần trăm hoa hồng đúng không ạ họ được trao cho một cái là cái cơ hội kinh doanh luôn vậy thì còn ở mô hình bảo hiểm truyền thống ấy à, khi mà khách hàng tham gia bên mô hình bảo hiểm truyền thống là à, họ chỉ được bảo vệ thu, thu nhập và bảo vệ sức khỏe của gia đình họ thôi đúng không? Sao họ sẽ không được chiết khấu phần trăm hoa hồng nếu như không phải là tư vấn viên đúng không ạ còn ở đây ý, là chúng ta được chiết khấu phần trăm hoa hồng trên chính cái sản phẩm của mình tham gia và điều đặc biệt là họ tự hiểu về ý nghĩa của bảo hiểm họ tự trang bị cho mình và cái thứ hai nữa là BC sẽ trao cho họ một cái giá trị thứ hai nữa đó là cơ hội à, kiếm thêm thu nhập ở cái mô hình này đúng không ạ vậy thì ở đây ý, giai đoạn 1 đó là giáo dục cộng đồng về bảo hiểm nhân thọ bán hàng cũng là tuyển dụng và tuyển dụng cũng là bán hàng luôn các anh chị nhá và khi chúng ta là à, xây dựng được một hệ thống kinh doanh ở ở trên khắp toàn quốc rồi hoặc là một lực lượng kinh doanh nhất định rồi chúng ta sẽ kết hợp với giai đoạn thứ hai đó là sử dụng nguồn data bán hàng để nâng cao doanh số của hệ thống chúng ta đúng không ạ hai giai đoạn này luôn luôn kết hợp với nhau đó là cái chiến lược của BJ giải pháp của BJ có hai giai đoạn đúng không ạ giai đoạn đầu chúng ta tuyển dụng xây dựng hệ thống và giai đoạn thứ hai có lực lượng rồi chúng ta à kết hợp với bán hàng và tại sao phải như vậy à Châu đã nói về cái chiến lược của BC rồi, giáo dục cộng đồng về bảo hiểm đúng không ạ? Thứ hai nữa là khi mà làm cái mô hình công nghệ này ấy, à, ví dụ như Châu ở hiện nay, Châu ở tỉnh Lai Châu, nhưng mà Châu đang xây dựng cho mình ấy, một hệ thống là trên 50 tỉnh thành rồi. Tại sao phải như vậy? Vì là à khi mà Châu đang ở Lai Châu, Châu có khách hàng ở Bến Tre, Châu có khách hàng ở Sài Gòn, Châu có khách hàng ở Đà Nẵng thì sao? Vì Châu không có thể là đi máy bay rồi là đi đến những cái điểm đó để tư vấn được đúng không ạ? Rất mất thời gian và rất mất nhiều tiền tiền đi lại vậy thì châu xây dựng một lực lượng kinh doanh ở đó rồi ấy. khi đó là à sử dụng cái nguồn data ở ở bến tre là châu truyền cho người ở bến tre ở sài gòn đâu châu chuyển thông tin cho người ở sài gòn đúng không ạ và sau đó là tư vấn mang doanh số lại cho hệ thống của mình vẫn cứ chạy đều đều như vậy đúng không vậy thì hiện nay ấy, với gần 180 thành viên châu đang tuyển dụng và không có một người nào là châu tuyển ở ngoài hệ thống có nghĩa là không có một người nào là châu tuyển từ mối quan hệ anh em bạn bè cá nhân đâu không có không có một người nào là châu đưa từ hệ thống kinh doanh cũ sang đây không có một ai cả 100% là sử dụng nguồn data và đa phần là đến 80% là Châu chưa gặp những anh chị em đó bao giờ đó chưa gặp bao giờ đó là cái mô hình kinh doanh này Châu đã giai đoạn đầu tiên là Châu đã sử dụng cái phương pháp truyền thống là đi tuyển à, theo cái phương pháp truyền thống là mời người ta đến văn phòng rồi là à, bắt đầu là chia sẻ nhưng cuối cùng cũng không hiệu quả khi mà từ mùa ngày mùng 5 tháng 6 bắt đầu là Châu áp dụng cái quy trình khép kín của BC từ giai đoạn đó bắt đầu là xây dựng cho hệ thống kinh doanh cho mình đến thời điểm bây giờ được không anh chị rồi vậy thì cái chính sách kinh doanh ở đây là gì à thứ nhất là cộng dồn doanh thu cá nhân và đội nhóm không giới hạn thời gian để thăng cấp ở đây chúng ta không quy định thời gian đúng không ạ có thể là các anh chị đủ doanh số đủ cơ cấu các anh chị có thể thăng cấp bất kỳ lúc bất cứ lúc nào đúng không ạ và cái thứ hai nữa là lên cấp không không hạ cấp à điều đặc biệt ở đây ấy, là ở một vai trò vị trí nào nhất định rồi thì chúng ta sẽ không không bao giờ hạ cấp giống như ở bên bảo hiểm truyền thống đúng không ạ còn phải áp lực là chỉ tiêu à, doanh thu rồi là cơ cấu phí K2 cơ cấu đội nhóm thì nếu mà không duy trì được là tự tự động giáng chức đúng không ạ còn ở đây thì là đang ở cái vị trí nào thì mãi mãi ở vị trí đó và thậm chí là à, đang ở vai trò ví dụ như là BDM chẳng hạn là giám đốc kinh doanh nếu như bận bịu công việc gia đình đó vậy thì à, sau 5 tháng hoặc một năm thì quay lại vẫn ở vị trí đó thậm chí là cái hệ thống kinh doanh của mình ấy, hoạt động tốt đúng không ạ thì thậm chí là khi mình quay lại đang thăng cấp lên một vị trí mới rồi ở đây có một hình thức là làm việc tim guộc tim guộc rất là hiệu quả các anh chị nha. và hệ thống ở đây ấy, bằng hoặc vượt cấp không bị tách nhóm nha ở cái mô hình truyền thống thì nếu như mà chúng ta là trưởng nhóm à, tư à, tuyển dụng được một người tư vấn viên giỏi đúng không ạ và người tư vấn viên đó là sau một thời gian là thăng cấp lên vị trí là bằng chúng ta thôi chúng ta sẽ không được hưởng mà bất kỳ à, à, cái doanh số gì của của cái nhóm đó nữa rồi đúng không ạ ở đây ấy, chúng ta sẽ không không bị tách nhóm là lên cấp không phụ thuộc vào phí bán cá nhân rồi ở đây chúng ta vào một cái mô hình này các chị hiểu là không phải là chúng ta sử dụng data để chúng ta cứ đi đi bán hàng đúng không ạ và chúng ta tuyển dụng ở đây chúng ta cũng là bán hàng rồi với các data tuyển dụng ở đây ấy, và họ hiểu về mô hình ấy họ tham gia hoặc là bán cho khách hàng ở ngoài ấy, cũng là mang lại doanh số cho chúng ta rồi đúng không và hơn một tỷ doanh số của châu hiện nay ấy, châu không đi bán một hợp đồng cá nhân nào và châu chỉ tham gia cho ba hợp đồng của gia đình mình thôi để mà bắt đầu cái cơ hội kinh doanh này thôi còn chưa bán một hợp đồng cá nhân nào các anh chị nhá rồi điều cuối cùng là cái tính thừa kế và tất cả cái giá trị gì chúng ta đang đã gây dựng được thì sẽ là được à, khi mà xảy ra vấn đề tử vong hoặc là thương tật toàn bộ vĩnh viễn thì sẽ được là thừa kế lại cho người thân của chúng ta còn ở mô hình bảo hiểm truyền thống thì sao ạ à chúng ta có hoạt động là 10 năm 15 năm hoặc nhiều hơn thế nữa thì khi mà nghỉ thì chắc chắn là sẽ không được cái gì cả ngoài một cái đống bằng khen đúng không các chị đó là tất cả những cái giá trị mà ở cái mô hình bảo hiểm cái mô hình là đại lý tổ chức không độc quyền này mang lại rồi ở cái chính sách kinh doanh ở đây ấy, là có 5 cái cấp bậc để cho các anh chị chinh phục vậy thì ở cái mô hình kinh doanh nào cũng vậy khi bước chân vào mô hình ấy, thì cái giai đoạn đầu đó là bạn sự khởi đầu nan đúng không ạ nó cũng có những cái khó khăn nhưng ở đây ấy, đã có một cái quy trình khép kín rồi các anh chị chỉ cần làm theo từng bước của cái quy trình đó thôi và năm cái cấp bậc này ấy, là cái cấp bậc chúng ta phải là mục tiêu lớn nhất đó là SBDM đó là vị trí giám đốc kinh doanh cấp cao đúng không ạ có cái mục tiêu đầu tiên ấy chúng ta phải chinh phục đó là vị trí AS và vào đây thì khi mà các anh chị đăng ký mã số, hiểu về mô hình các anh chị bắt đầu đăng ký mã số thành viên đúng không ạ đăng ký mã số thành viên xong là à, sẽ hoàn thành cái bước đầu tiên đó là AS hoàn thành AS thì phải có là một hợp đồng à, 10 triệu phí PFYP đối với nhân thọ và 2 triệu điểm PFYP với phi nhân thọ có nghĩa là chúng ta mà muốn hoàn thành AS ý, thì chúng ta phải có hợp đồng là nhân thọ là 11 tối thiểu là 11 triệu 500 đối với phi nhân thọ ấy là khoảng 10 triệu đúng không ạ 10 triệu vậy thì 2 triệu PMYP ở đây là như thế nào 2 triệu ở đây là chia cho năm hệ số năm đúng không ạ hai năm là 10 vậy thì chúng ta cần phải 10 triệu tiền thực nộp về công ty ở đây chúng ta có là hai hình thức có nghĩa là chúng ta có thể là tự tham gia cho bản thân gia đình mình khi mà hiểu rồi hoặc là bán cho khách hàng ở ngoài tùy chúng ta lựa chọn đúng không ạ không có ép buộc gì ở đây và chúng ta có rất nhiều cái dòng sản phẩm à, phi nhân thọ đúng không hoàn thành bằng nhân thọ cũng được và phi nhân thọ cũng được có thể là cộng dồn lại bao giờ cũng đủ là à, doanh số thì chúng ta à, họ hoàn thành vị trí AS ví dụ như là 11 triệu 500 là đối với nhân thọ này còn là 10 triệu đối với phi nhân thọ thì chúng ta bán bảo hiểm ô tô xe máy đúng không ạ các sản phẩm bảo hiểm cháy nổ này rồi là thẻ y tế bán rời đúng không ạ Đấy, bao giờ cộng dồn đủ doanh số là chúng ta hoàn thành vị trí AS và ở vị trí AS này rồi ấy, thì chúng ta mới được là cung cấp data để chúng ta tuyển dụng nhá còn khi mà đăng ký mã số thành viên xong ấy thì chúng ta à, chỉ được nắm bắt các dòng sản phẩm để chúng ta à, tư vấn và tham gia cho gia đình mình đúng không ạ vậy thì ở đây ấy, tại sao mà phải hoàn thành AS thì mới được tuyển dụng à cũng giống như bảo hiểm truyền thống các anh chị ạ để mà được tuyển dụng ấy thì các anh chị phải là à, là một người quản lý đầu tiên có là ví dụ như là tiền trưởng nhóm đó đúng không ạ phải là có một thời gian hoạt động ở tư vấn viên và có doanh số đúng không ạ ví dụ như ở đây chi là 60 triệu doanh số cộng thêm là thời gian là 3 tháng hoạt động ở tư vấn viên thì sẽ được thăng cấp lên vị trí tiền trưởng nhóm sau đó chúng ta mới được tuyển dụng đúng không ạ còn mô hình này thì không cần phải đến là thời gian không cần phải đến là 60 triệu doanh số đúng không ạ chỉ cần là 10 triệu điểm 11 triệu 500 phí được nộp trông cứ gói gọn cho là tổng là khoảng là 11 triệu 500 10 gói 12 triệu đều đều như vậy đúng không ạ thì các anh chị sẽ hoàn thành đầu tiên đó thì khi đó các anh chị mới được tuyển dụng còn nếu mà không hoàn thành à, vị trí AS ấy, nếu có tuyển dụng thì các anh chị cũng không biết gắn người vào đâu đúng không ạ vậy thì ở vị trí này chúng ta sẽ được hưởng là 30 phần trăm hoa hồng cá nhân ví dụ như là 10 triệu được hưởng 3 triệu đó và khi mà muốn thăng cấp lên vị trí SM ấy, là trưởng phòng kinh doanh thì chúng ta cần 70 triệu cộng dồn PVP cộng dồn nha và có 3 AS trực tiếp bên dưới chúng ta phải tuyển ra 3 AS đúng không ạ hoàn thành AS xong chúng ta lấy data chúng ta tuyển ra ba người và doanh số cả ba người này cộng với là anh chị nữa là bốn người đúng không là xây dựng được một à, doanh số là 70 triệu cộng lại với nhau thì chúng ta là thăng cấp lên vị trí SM và ở vị trí SM này ấy, chúng ta được hưởng 40 phần trăm hoa hồng cá nhân ví dụ là 10 triệu được 4 triệu đúng không ạ và ở đây nữa chúng ta sẽ được hưởng hoa hồng của quản lý nữa là 30 40 40 này chênh lệch với nhau 10 phần trăm đúng không ạ là được hưởng là 10 phần trăm của hoa hồng của quản lý và tiếp tục thăng cấp lên vị trí DM là cần 300 triệu doanh số cộng dồn rồi Châu à, nói rõ về cái vị trí cái doanh số cộng dồn này nhá cộng dồn có nghĩa là à, ở mô hình truyền thống là thăng cấp lên một vị trí nào ấy thì chúng ta cắt bỏ cái doanh số trước đi đúng không ạ là tiếp tục là muốn thăng cấp lên vị trí mới là phải làm doanh số mới từ đầu còn ở mô hình này ấy, là thăng cấp lên một vị trí nào đó rồi và vẫn được lấy cái doanh số cũ để cộng dồn lên cho mình thăng cấp lên vị trí mới đúng không ạ vậy thì ở đây ấy, là ở SM này cần 70 triệu doanh số rồi đúng không ạ vậy thì ở DM này cần 300 triệu nhưng vẫn được cộng dồn cái 70 triệu này cộng lên đúng không và có là hai SM hai người thăng cấp lên vị, từ AS lên vị trí SM đúng không ạ và 30 triệu doanh số 300 triệu doanh số và ở đây chúng ta được hưởng là 50 phần trăm hoa hồng cá nhân cũng vẫn được hưởng hoa hồng của đội nhóm là là 10 phần trăm rồi tiếp tục lên vị trí là BDM là giám đốc kinh doanh thì ở vị trí này chúng ta được hưởng là 58 phần trăm hoa hồng cá nhân cá nhân các anh chị nhá còn hoa hồng của quản lý là 50 với 58 là chênh lệch với nhau là 8% thì ở đây chúng ta sẽ được là hưởng 8% doanh số của à, quản lý hoa hồng của quản lý đúng không ạ và ở đây là 2 tỷ doanh số cộng dồn cũng sẽ là cộng dồn tất cả những doanh số trước cộng lên đúng không ạ rồi và lên vị trí là SDDM thì cũng cần phải là à, 5 tỷ doanh số cộng dồn 5 tỷ doanh số cộng dồn và phải có là à, hai người ở vị trí DM thăng cấp lên vị trí BDM đúng không ạ giống như là hai hai cái cánh tay của chúng ta đâu đúng không ở đây phát triển là mô hình tối thiểu là là hai nhánh các anh chị nhá và nếu như mà ai mà có thể là có đủ thời gian có đủ là lực lượng thì chúng ta có thể là phát triển ba bốn nhánh để tùy chúng ta như châu hiện nay là châu đang phát triển ba nhánh ba nhánh đúng không ạ và ở vị trí này cao nhất này là SPDM thì chúng ta đã được hưởng là 65% hoa hồng cá nhân và ở đây hoa hồng quản lý là 58 với 65 là chênh lệch với nhau 7% đúng không ạ chúng ta đã được hưởng hưởng là 7% của hoa hồng quản lý đúng không ạ đó là năm cái cấp bậc là anh chị cần phải nắm rõ cái cơ chế chính sách và chinh phục từng bước từng bước một ở cái mô hình này đúng không ạ đó vậy thì ở đây ấy, là cái mô hình kinh doanh này sẽ còn nó có cái mô hình khép kín để hướng dẫn cho anh chị từng bước từng bước một mình phải là phải làm như thế nào phải làm như thế nào rồi vậy thì ấy, à, để đi sâu hơn về cái cơ chế chính sách cũng như là cái cách làm của cái mô hình này vậy sau đây ấy, à, sẽ châu sẽ mời một à, chuyên gia một cái người đồng sáng lập à, mô hình này sẽ lên chia sẻ cho à, cho anh chị nắm được về định hướng của BC những bước tiếp theo các anh chị phải làm như thế nào đúng không ạ à, Châu xin kết thúc cái phần chia sẻ của Châu ở đây và xin nhường lời lại cho MC Thủy Dương nha à, dạ vâng cảm ơn anh Châu rất là nhiều à, qua cái phần chia sẻ của anh Châu thì chúng ta đã hiểu được cái tiềm năng của ngành bảo hiểm à, đây cũng chính là một cái thị trường đại dương xanh À, tuy nhiên là cái thị trường rộng lớn như các anh chị đã vừa được chia sẻ à, nhưng mà có tới 95% tư vấn viên ở kênh bảo hiểm truyền thống bỏ cuộc bởi cái áp lực doanh số, bởi cái áp lực tuyển dụng bởi vì chúng ta đã khai thác hết nguồn khách hàng thân quen thì cái việc bán hàng và cái việc tuyển dụng lại càng khó khăn hơn đối với chúng ta đúng không ạ và đến với BCA thì các anh chị sẽ được tiếp cận với một cái công cụ rất là tuyệt vời đó là data center data center sẽ giúp cho các anh chị được cung cấp nguồn khách hàng nóng những cái data không trùng lắp để phục vụ riêng cho các thành viên của BCA cho những người mà mong muốn phát triển cái sự nghiệp kinh doanh trên toàn quốc của bản thân mình cũng giống như các anh chị ngồi đây tới 90% đến từ data center à, của BCA kết nối vào đây và cái công cụ này giúp cho các anh chị có thể ngồi tại nhà làm việc trong cái thời gian rảnh rỗi có thể kết nối với mọi người ở trên toàn quốc Ngoài ra là nếu như mà các anh chị hợp tác cùng với BCA thì ngoài những cái sản phẩm mà hiện tại các anh đang anh chị đang cung cấp ở công ty mình đang làm hiện tại, các anh chị có có quyền cung cấp thêm những cái sản phẩm của BCA gồm có hơn 260 sản phẩm bảo hiểm. Vậy thì ngoài cái sản phẩm của công ty hiện tại anh chị đang cung cấp, anh chị có thể kết hợp phân phối thêm sản phẩm và giúp cho các anh chị có thể so sánh, được lựa chọn, được so sánh những cái sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu khách hàng của mình à, như các anh chị đã biết thì công ty bảo hiểm nào cũng tốt mỗi công ty bảo hiểm thì có một cái chiến cái sản phẩm chiến lược để đáp ứng cái nhu cầu khác nhau của khách hàng nhưng mà không phải là các anh chị được bán tất cả các sản phẩm của các công ty và không phải à, mà chỉ các, các anh chị chỉ được bán những cái sản phẩm mà công ty mà mình cung cấp thôi nhưng có phải bây giờ là khi các anh chị luôn phải uh, tôn cái sản phẩm của công ty mình lên và dìm cái sản phẩm công ty đối thủ xuống để khách hàng có thể tham gia của mình nhưng nếu khách hàng vẫn không thích cái sản phẩm của mình thì mình cũng không thể làm gì được khác đúng không anh chị vậy thì các anh chị nghĩ sao khi mà chúng ta có nhiều sản phẩm cho khách hàng lựa chọn như một cái siêu thị về bảo hiểm từ bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ bảo hiểm ô tô xe máy bảo hiểm sức khỏe khách hàng thích mua gì chúng ta bán cái sản phẩm đấy cho khách hàng thích mua của công ty nào mình tư vấn của công ty đó hoặc không là ít nhất chúng ta có sự so sánh khách quan cái sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu của khách hàng hơn vậy thì các anh chị cảm thấy là khách hàng sẽ vui hơn khi mà chúng ta khách hàng chỉ không được sự lựa chọn hay không à, và điều cái đặc, điều đặc biệt là như mà ở kênh truyền thống các doanh số của các anh chị sẽ bị reset lại sau một thời gian à, ngoài ra nếu như các anh chị không còn làm nữa vì cái lý do sức khỏe vì chưa thấy phù hợp các anh chị dừng lại thì toàn bộ hệ thống các anh chị xây dựng sẽ thuộc về công ty toàn bộ cái cố gắng của anh chị tích lũy sẽ thuộc về công ty thì bị ở đây BCA khắc phục được cái nhược điểm đó doanh số của các anh chị và đội nhóm tạo ra sẽ được tích lũy cộng dồn mãi mãi để cho các anh chị lên cấp và điều tuyệt vời nhất các anh chị sẽ được thừa kế toàn bộ cống hiến của mình cho người thân người nhà của mình vậy thì à, các anh chị làm thuê cho người khác là được tại sao các anh chị không vì mình mà làm thuê cho chính bản thân mình chính gia đình của mình đúng không ạ cùng với đó là cái đội ngũ giảng viên của học viện BCA Academy sẽ không chỉ giúp cho các anh chị bồi dưỡng nâng cao những kiến thức về bảo hiểm mà còn giúp cho những khách hàng những cái ứng viên tiềm năng của các anh chị hiểu về bảo hiểm hiểu về mô hình kinh doanh thông qua các cái buổi zoom nhưng mà các anh chị đang ngồi ở đây Vậy thì theo các anh chị nếu như một người mới vào BCA chưa có một chút kinh nghiệm, chưa có một chút thành tích gì họ nói thì có thuyết phục bằng các à, cái chuyên gia những cái người mà họ có kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm cũng như là đã thành công tại BCA không? Ví dụ như Dương, Dương chỉ làm đại lý của một công ty bảo hiểm truyền thống Liệu Dương có tuyển được một trưởng phòng, một giám đốc về đội của mình nếu chỉ phụ thuộc vào sức lực của một mình Dương hay không? Nên chính vì thế chỉ cần tham dự các lớp học online, các anh chị mời ứng viên và mời khách hàng của mình tham dự thì các anh chị uh, sẽ cảm thấy là chúng ta làm việc hết sức là là hiệu quả và hết sức là dễ dàng. Đó, vậy thì ngoài cái công cụ data center, học viện BCA Academy và những cái chính sách tuyệt vời như vậy, BCA có những cái định hướng chiến lược như nào? Có xứng đáng để cho các anh chị bỏ công sức ra bỏ thời gian ra để chúng ta phát triển sự nghiệp cùng với BCA hay không thì xin mời các anh chị chúng ta cùng đến với phần chia sẻ tiếp theo của giám đốc kinh doanh cấp cao Trần Tấn Dũng một người chưa từng có kinh nghiệm về bảo hiểm trước đó trước khi vào làm việc cùng với BCA cũng là một trong những cái trụ cột đầu tiên xây dựng BCA được như ngày hôm nay xin kính mời phần chia sẻ của anh Tấn Dũng ạ Ok, à, cho chúng lời chào, lời chúc sức khỏe và chúc thành công đến toàn thể các anh chị đã có mặt trong buổi tọa đàm cùng với BC ngày hôm nay. À, và chúng ta đã trải qua phần đầu tiên từ à, một à, leader nhiều năm kinh nghiệm trong bảo hiểm đó bạn Châu đến từ Lai Châu, à, người có 5 năm kinh nghiệm bên à, công ty bảo hiểm nhân thọ Đại Chi. À, và chúng ta đã thấy được tiềm năng của ngành bảo hiểm, à, chúng ta đã thấy được à, những cái vấn đề tồn động trong ngành bảo hiểm và chúng ta đã thấy được giải pháp mà BC đã mang lại cho chúng ta đó là data center và cùng với đó là chiến lược à, phát triển chia làm hai giai đoạn giai đoạn một đó là chúng ta sẽ tập trung cơ cấu nhóm trước chúng ta tuyển dụng trước và bên cạnh việc tuyển dụng nó cũng giúp chúng ta tạo dựng doanh số rất tốt bởi vì tuyển dụng cũng chính là bán hàng và đó là cái chiến lược mà VC tiếp cận đó là nhắm vào à, nhóm mà chưa tham gia bảo hiểm bởi vì hiện nay á, số lượng thành viên mà chưa tham gia bảo hiểm có phải rằng á, là chiếm trên 90% các anh chị thậm chí là hơn 95% thì thông qua cơ hội kinh doanh đó là một cách thu hút à, những người à, mà họ chưa tham gia bảo hiểm họ đến với lại bảo hiểm thông qua cơ hội kinh doanh họ sẽ hiểu về bảo hiểm và từ đó họ nhận ra được cái giá trị tiềm năng của bảo hiểm và họ cảm thấy cần thiết đối với họ và gia đình của họ từ đó họ tự, tự trang bị cho chính mình và khi họ thấu hiểu được chính chính bản thân họ rồi thì lúc này họ mới lan tỏa được cái giá trị à, tuyệt vời của bảo hiểm đến với lại cộng đồng và cùng với đó trong cái quá trình tuyển dụng như vậy thì tại VSA còn có một đội ngũ Academy sẽ hỗ trợ cho tất cả thành viên được chuẩn hóa về kiến thức, kỹ năng trong bảo hiểm. Và đến một cái loại nào đó, chúng ta đã chính mùi về cái, cái cái năng lực tư vấn của mình rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ được à, hỗ trợ thêm về data bán hàng. Và hiện nay VSA cũng đã triển khai về kênh bán hàng. Và điều đặc biệt là tại VSA có thêm một cái kênh duy à, đặc biệt là có thể là gọi là duy nhất hiện nay. À, mà một chút nữa dùng chia sẻ các anh chị khi mà chúng ta thực sự muốn phát triển chuyên nghiệp trong ngành bảo hiểm thì trước khi vừa bắt đầu cái phần chia sẻ của mình á thì à, muốn chia sẻ nhanh với các anh chị một chút ha sơ lược một chút về cái à, thông tin cá nhân của mình à, Dũng thì à, đã tên đầy đủ là Trần Tiến Dũng và mình sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và xuất phát điểm của mình là một người à, dạy toán cấp 2 tuy nhiên á, từ năm 22 23 tuổi thì Dũng là một người rất là bắt đầu có một cái cảm nhận về cái việc là thích sự tự do tức là mình thích là cái sự đi làm chủ hơn là đi làm làm công đó là cái bạn từ từ từ 22 23 tuổi là mình đã có một cái cái suy nghĩ như vậy rồi nhưng mà đến năm 26 tuổi thì mình mới đặt những cái bước chân đầu tiên ra khỏi cái vùng an toàn của mình để đi tìm những cơ hội mới để mình thực sự đó gọi là lập nghiệp khởi nghiệp cho riêng mình thì lúc đầu thì Dũng cũng đã đi tìm hiểu về bảo hiểm vào năm 2011 mình đã sang Manulife ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh mình có tìm hiểu và đi học một vài buổi tuy nhiên cuối cùng là dũng không có à, vài buổi đó thì mình nhận ra đó là mình chưa phù hợp lắm với ngành bảo hiểm chứ không phải thấy nó tìm chưa tiềm năng thực sự thấy nó cũng có tiềm năng nhưng mà mình thấy chưa phù hợp lắm bởi vì giai đoạn đó, đó dũng là cái người mình hơi nội tâm và mình không phải là người giỏi về giao tiếp lắm chứ mình thấy nếu mình làm bảo hiểm á à, nó có một cái áp lực mà việc à, duy trì doanh số rồi thường xuyên phải tìm khách hàng như vậy á, thì nó chưa phù hợp lắm với một cái người mà à, vừa dạy học mà vừa làm công việc đó cho nên mình đã lựa mình đi tìm kiếm một cơ hội khác và mình đã bắt gặp một cái mô hình kinh doanh về hệ thống và trong quá trình phát triển mô hình đó lúc đầu là bán thời gian thì Dũng đã à, tạo được một cái thành tựu cho riêng mình tại lĩnh vực đó và trong quá trình phát triển như vậy thì cũng đã được làm quen với anh Nguyễn Tiến Dũng người đã sáng lập bca thì hai anh em thực sự đã chơi với nhau đó tới bây giờ đã làm sang năm thứ 9 thứ 10 luôn rồi và đã đồng hành và hợp tác kinh doanh cùng với nhau ở nhiều lĩnh vực thành công cũng có và thất bại thì cũng không ít và từ năm 2017 tới bây giờ hướng phát triển của hai anh em đó là đi tập trung mạnh về về marketing online và sau đó là kết hợp với công nghệ thì mô hình đa center này các anh chị nó cũng ra đời trong cái quá trình phát triển kinh nghiệm tích lũy từ việc phát triển online và có những cái định hướng về công nghệ và nhận thấy rằng á, từ tháng 1 đến tháng 3 2019 thì hai anh em có cùng nhau á, tập trung nghiên cứu về bảo hiểm và thấy thực sự thị trường này rất tiềm năng à, và những số liệu tiềm năng mà các anh chị đã được thấy á, là do bạn Châu trình bày rồi đó thì đó là những con số mà mình cũng đã đã nghiên cứu rất ấn tượng thì thực sự là đi xe bắt đầu mình cùng em Tiến Dũng xây dựng à, mô hình này là từ tháng 3 2019 từ tháng 3 2019 cho tới bây giờ à, vậy thì à, trong à, với một cái mô hình nó có sự mới mẻ như vậy nó nhiều cái điểm khác biệt như vậy đúng không ạ có thể là nó là chưa có tiền lệ vậy thì thực sự là cái kết quả nó mới chứng minh được cái, cái đúng đắn của nó thì ngay sau đây á, chúng ta chia sẻ các anh chị à, về à, định hướng phát triển của Bisay cùng với lại những cái số liệu mà Bisay đã tạo dựng được cho ngành bảo hiểm ok vậy thì ở đây các anh chị sẽ chúng sẽ các anh chị một cái tài liệu như nó chưa lên đúng không anh chị Nó đang quay đi lại em vẫn thấy nó màu đen đen anh ạ ừ, nó hơi nó hơi chậm trong tháng 10 này cảm thấy cái mạng nó hơi, hơi bị chậm đi so với trước đó bão nhiều cá mập cắn <laughs> cắp rồi các chị à, đợi một chút nha à, BC thì thực sự à, là làm bảo hiểm cho tới bây giờ là hơn hơn một năm các chị một năm rưỡi rồi tuy nhiên BC đã hình thành đó, cho tới bây giờ là đây là năm à, năm thứ 9 vừa kỷ niệm sinh nhật vào ngày 20 tháng 10 tức là kết thúc năm thứ 8 đó, bước sang năm thứ 9 rồi ok các em thấy hả em thấy được chưa dư thấy rồi em thấy rồi anh ạ à, thấy rồi đúng không Dạ vâng. Ok. Rồi ok các anh chị. Bixay đã ra đời cách đây uh, 2000 uh, từ 2012 tới bây giờ. Và đúng cái thông điệp của Bixay đó là gì ạ? À, từ ngày ra đời tới bây giờ, cái slogan này vẫn luôn được duy trì. Đó là lan tỏa và sẻ chia. Tức là chúng ta sẽ lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp và cùng nhau sẻ chia lợi nhuận. Đó là à, đó là cái sứ mệnh của Beyonce đó đó là sự ra đời của Beyonce với thông điệp này rồi ok vậy thì tầm nhìn và sứ mệnh cũng như mục tiêu của Beyonce à là gì thì nói về cái sứ mệnh của Beyonce á tức là từ những ngày đầu á Beyonce có một cái định hướng là, muốn xây dựng một cái cộng đồng một cái cộng đồng và sau một cái cộng đồng một cái cộng đồng kinh doanh tử tế thực sự hiện nay có phải là các anh chị thấy là cái xu hướng mà phát triển cộng đồng á là một cái xu hướng mà rất nhiều à, từ à, một cái nhóm kinh doanh nhỏ cho tới những người mà gọi là họ có thương hiệu và kể cả những tập đoàn lớn họ đều hướng tới cái sự phát triển đó là xây dựng cộng đồng các anh chị thấy là cái sự thành công của mô hình Grab nè Uber Airbnb vân vân đó là cái mô hình kinh tế chia sẻ trước đó lại còn có cái Facebook nữa vậy thì những mô hình này họ thành công á là cái sức mạnh của họ nằm ở hai hai điểm chính một là cộng đồng hai là internet sức mạnh của cộng đồng kết hợp với internet đã tạo dựng nên à, cái giá trị và cái quy mô của những mô hình kinh doanh này và hiện nay đây là những cái thương hiệu mà cái giá trị của họ là giá trị tỷ đô la tỷ đô la các anh chị Facebook thành công các anh chị thấy không ạ có phải chúng ta sử dụng Facebook là hoàn toàn miễn phí vậy tại sao Facebook hiện nay là top những công ty top 10 những công ty là có giá trị vốn hóa lớn nhất trên toàn cầu Uber một cái công ty uh, về công nghệ đúng không ạ họ là cái hãng taxi lớn nhất thế giới nhưng mà không sở hữu một cái công bất kỳ à, bất kỳ chiếc xe taxi nào nhưng mà họ lại sở hữu một cái lượng lớn tài xế đúng không và một cái tài xế lượng tài xế và kể cả khách hàng và từ đó khi mà mỗi doanh nghiệp này họ có cộng đồng bắt đầu là họ sẽ xây dựng những cái hệ sinh thái xoay quanh cộng đồng này để phục vụ ha và để khai thác cộng đồng này lâu dài thì đó là cái cái xu hướng hiện nay mà rất nhiều rất nhiều không chỉ tại Việt Nam mà trên thế giới rất nhiều thương hiệu tập đoàn lớn họ đang áp dụng và chúng ta cũng sẽ đi theo cái định hướng này sứ mệnh của chúng ta cũng sẽ đi theo định hướng này và cái sự khác biệt của chúng ta mà chúng ta muốn đưa vào à, đối với cái việc xây dựng cộng đồng đó là chúng ta muốn xây dựng một cộng đồng kinh doanh tử tế thực sự tử tế thực sự ok tại vì cộng đồng đó càng ngày càng lớn mạnh cái việc mà hai sống một gia đình thôi hai vợ chồng với nhau thôi rồi con cái trong gia đình nữa chỉ vài người thôi rồi mâu thuẫn này, rồi xung đột này. biết bao nhiêu cái tranh cãi nó xảy ra có đúng không ạ vâng vâng huống hồ gì một cái cộng đồng lớn thì nó luôn cần một cái nét văn hóa đặc trưng à, để tạo dựng một cái sự kinh doanh một cái cộng đồng tử tế thực sự thì đó là sứ mệnh phát triển của BSAI và cùng với sứ mệnh đó đối với ngành bảo hiểm thì BSAI có một cái tầm nhìn cho chúng ta chúng ta tham gia vào đây là cùng nhau chúng ta sẽ góp phần xây dựng lên một cái tầm nhìn của BSAI đó là thay đổi góc nhìn của những người xung quanh về bảo hiểm và nâng cao vị thế của các tư vấn viên bảo hiểm BSAI có những cái chiến lược để thực hiện cái tầm nhìn này và chính chúng ta là những người có cơ hội góp phần để thực thi à, cái tầm nhìn này nó sẽ thành hiện thực hóa biến cái tầm nhìn này sẽ thành hiện thực và chắc chắn rằng ai đúng không ạ cùng đồng hành đến lúc mà từ bây giờ cho đến lúc mà điều này nó thành hiện thực thì chúng ta sẽ có một thành quả rất lớn trở lại cái việc tại sao chúng ta phải cần làm điều này thay đổi góc nhìn của những người xung quanh về bảo hiểm cho dù ngày hôm nay các anh chị đã làm bảo hiểm rồi hay chưa là làm bảo hiểm chúng tin một điều rằng chúng ta sẽ cảm nhận được ít nhiều á là những cái ánh mắt những cái góc nhìn của những người xung quanh về bảo hiểm họ không có mấy thiện cảm lắm có đúng gì như vậy không ạ trong khi ngược lại nếu mà chúng ta có sự tìm hiểu thêm thì chúng ta biết rằng là gì tại tại nước ngoài tại những các nước phát triển thì nghề bảo hiểm thuộc top 5 ngành nghề cao quý nhất cùng với bác sĩ luật sư giáo viên nhưng mà tại Việt Nam mình chỉ cần mình mở miệng ra mình nói mình làm bảo hiểm thôi thì tự nhiên cái phía người đối diện đúng không họ có một cái gì đó nó không được <laughs> nó không được bình thường lắm thậm chí có người là họ chè cái môi của họ đó cái môi dưới dài hơn cái môi trên à, tưởng gì nó là mô hiểm đúng không họ chè môi trong khi trong khi họ không biết được rằng thực tế một cái người làm bảo hiểm là một cái người mà rất là quan trọng trong cuộc đời của họ và gia đình của họ bởi vì những người làm bảo hiểm thực sự á, là những con người có thể có là những chuyên gia tài chính những người có thể giúp cho họ và gia đình của họ hoạch định được cái tương lai tài chính góp phần là quản trị được rủi ro tài chính cho họ và gia đình của họ nhưng ở Việt Nam thì cái ý thức cái nhận thức về cái việc này nó chưa được tốt lắm nó chưa đúng lắm như vậy thì cái tầm nhìn của BSA là mong muốn thay đổi điều này thay đổi góc nhìn của những người xung quanh về bảo hiểm và nâng cao vị thế của các tư vấn viên bảo hiểm và chiến lược Data Center là cũng góp đi sai lựa chọn tại sao sai lựa chọn à, đưa data center vào triển khai và tại sao sai là lựa chọn mô hình này để tổ chức là bởi vì với cái sự kết hợp của hai hai tố này data center và mô hình này để tổ chức nó làm cho cái người làm bảo hiểm á, để giảm đi cái áp lực thay vì phải luôn chạy chỉ tiêu hàng tháng hàng quý hàng năm rồi áp lực duy trì à, duy trì có à, duy trì chỉ tiêu cấp bậc duy trì chỉ tiêu tuyển dụng vân vân thì hiện họ trở lại một cái trạng thái kinh doanh tự do thực sự đó là thích, mình thích làm như thế nào đó là do mình quyết định cái mục tiêu ra sao hay cái kết quả như nào là cái mục tiêu do chính mỗi người tham gia lai tự đặt ra như vậy thì họ sẽ có cơ hội có dành thể dành thời gian để phát triển được cái chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm còn nếu như bị áp lực về dân số quá thì có thể là gì ạ nó dẫn đến cái mặt trái áp lực thì nó cũng có cái hay của nó áp lực về dân số chi tiêu nó cũng có hay của nó nhưng cái mặt trái của nó là gì nó làm cho người ta đi tư vấn khách hàng giống như cái kiểu săn bắn chứ không phải là một cái cách tư vấn trao cái trị thực sự chúng biết là những bữa những người chuyên nghiệp họ đặt cái việc tâm thế là trao chị thực sự nhưng mà cái số đó không có nhiều lắm hiện nay đúng mà mà chúng ta thường thấy như mặt trái ok ha và cái việc chúng ta ứng dụng là center chúng ta không còn phải tư vấn cho những người thương quan nữa chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian trong cái việc là gì ạ đi tìm cái khách hàng chúng ta chỉ tập trung vào chuyên môn tư vấn và chăm sóc từ đội ngũ cho tới khách hàng ok và cùng với những chiến lược của design à, những chiến lược rất đặc biệt để mục đích tiếp theo nữa là nâng cao vị thế của một người làm bảo hiểm dần dần khi khách hàng họ à, với những chiến lược của design khi các anh chị hiểu ra các anh chị đã thấy rằng khách hàng sẽ có một cái cảm nhận về những người làm bảo hiểm đó là những người là những chuyên gia quản trị rủi ro tài chính cho họ và gia đình của họ vậy từ đó thì cái vị thế của người làm bảo hiểm xã nhân nâng cao dần lên cái việc mà chúng ta không cần phải đi lo cáo năng nỉ những người thân quen tham gia hoặc là mua bảo hiểm của chúng ta chúng ta chỉ tiếp cần những người thực sự có nhu cầu thôi thì cái vị thế chúng ta cũng được nâng cao dần rồi có đúng không ạ ok ha thì hiện nay á đi đang thực sự đã khẳng định mà làm được cái điều đó và tương lai xa hơn nếu như ngày hôm nay chúng ta tin cũng chúng ta cùng nhau tin thì cái điều này nó sẽ càng ngày nó càng lan tỏa hơn rất nhiều cho đến những người dân Việt Nam ok chưa và mục tiêu của BSA trong vòng 5 năm đầu tiên là xây dựng một cái lực lượng tư vấn trên toàn quốc đó là khoảng chừng 50.000 thành viên và trong vòng à, với 50.000 thành viên này với những cái kiến thức những cái công cụ chúng ta sẽ được huấn luyện sẽ được sự trao trong môi trường này chúng ta sẽ mỗi người chỉ cần phục vụ được 20 khách hàng thì chúng ta sẽ có được một triệu hợp đồng tức là một triệu người Việt Nam được bảo vệ thông qua chúng ta đó là mục tiêu thực sự của BCI là một cộng đồng một triệu khách hàng ok chưa và chính chúng ta là những người góp phần tạo nên điều này nếu chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay và văn hóa để chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng kinh doanh tử tế thì chúng ta cần phải có văn hóa những cái giá trị cốt lõi đặc trưng để chúng ta phát huy và xây dựng được một cái cộng đồng kinh doanh tử tế và tại vì sai có hai chiều khúc là đoàn kết và tiên phong tiên phong đó là dạ, chúng ta có thể là tiên phong đổi mới sáng tạo và đoàn kết là chúng ta kề vai sát cánh cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách có khó khăn cùng nhau sẽ chia đúng không ạ cùng nhau gánh vác và điều đặc biệt tại BC cái nét đoàn kết này thể hiện nhất đó là chúng ta cùng nhau cam kết không cướp tuyến khách hàng của nhau và BC với nét văn hóa này đưa ra một nguyên tắc không khoan nhượng đó là sẽ loại bỏ những con người vào đây có những cái hành vi lôi kéo à, hoặc là dụ dỗ những người khác không thuộc do không do mình giới thiệu ra thuộc về team của mình à, không cái hành vi mà cướp tuyến khách hàng của những thành viên khác trong cái BSA sẽ bị loại ngay bị loại ngay khỏi tổ chức và điều đó cũng có nghĩa là gì không được sử dụng là center ok và mình cảm thấy rất là tự hào từ những ngày đầu tiên khi mình triển khai mô hình kinh doanh này cùng với anh Tiến Dũng thì cái nét văn hóa này đã được à, đã được đưa vào để xây dựng ok vậy thì cùng với đó ha cùng với tầm nhìn sứ mệnh và chiến lược chúng ta sẽ có những cái chiến lược để phát triển xoay quanh tầm nhìn của BSay đó làm sao nâng cao vị thế của người làm bảo hiểm thay đổi góc nhìn của những người xung quanh bảo hiểm đầu tiên đó là chúng ta sẽ à, mục tiêu chiến lược của BSay là sẽ trở thành đại lý phân phối à, là một đại lý tổ chức có thể phân phối được bảo hiểm của các công ty nhân thọ tại Việt Nam mình có bao nhiêu công ty bảo hiểm thọ mục tiêu của BSA là kết nối được hết ok chưa và dần dần ha các anh chị sẽ tìm hiểu thêm mình sẽ biết được rất nhiều những cái sản phẩm rất nhiều cái sản phẩm mà chúng ta có thể lựa chọn cho khách hàng và phí nhân thọ cũng sẽ như vậy tức là bất kỳ cái nhu cầu nào của khách hàng trong bảo hiểm thì chúng ta sẽ có thể tự tin đáp ứng được hết nếu làm được cái điều này ở đây chẳng khác nào có một cho chúng ta một cái siêu thị để chúng ta kết nối phân phối cho khách hàng cộng đồng của chúng ta chúng ta xây dựng một cộng đồng vài nghìn người hàng chục nghìn người mà các anh chị hình dung tại đây có một cái siêu thị để cho hàng chục nghìn người này họ họ tiêu dùng đúng không họ mua họ lựa chọn để họ mua bảo vệ chính họ thì tuyệt vời không ạ à? ok rất tuyệt vời và cái điều này nó còn tuyệt vời sang nữa là khi chúng ta chăm sóc tốt chúng ta cái hợp vụ dò họ chọn đời họ mua chúng ta bảo hiểm nhân thọ rồi nhà họ có ô tô á mình bán là bảo hiểm ô tô họ có họ có mà ờ, bà kho bãi bán đồ bảo hiểm kho bãi bán luôn bảo hiểm cháy nổ <laughs> bán luôn à, bảo hiểm về à, ờ, gọi gì ạ nó gọi là bảo hiểm những cái trách nhiệm dân sự có luôn vân vân tất tần tật ở đây đều có và càng ngày sẽ càng đa dạng hơn bởi vì hiện nay trên thị trường thì sản phẩm của công ty nhân thọ nó cũng tốt cả bảo hiểm thì không có cái sản phẩm nào là thôi mà mỗi sản phẩm nó sẽ có một cái phương khúc nhất định nó sẽ tập trung đối tượng nào vậy chính cái sự đa dạng chúng ta mới có nhiều cái cơ hội ok rồi đó là cái thứ nhất cái thứ hai đó là chúng ta sẽ tạo dựng xây dựng cộng đồng xây dựng những cộng đồng tư vấn bảo hiểm bằng công nghệ digital marketing và data center là một phần trong digital marketing của BC và cái điều tuyệt vời với cái việc phát triển marketing online kết hợp với công nghệ này cái cách làm này là một cách làm rất là dân chủ đó là cho phép chúng ta là gì không biết gì về online không biết gì về công nghệ công nghệ chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng để phát triển được đó là cái điều mới hay đó mới thực sự là dân chủ đó là một cuộc cách mạng về làm online hiện nay một người làm online họ có thể mất ít nhất 6 tháng để họ có thể học tập và thực hành và phải trả giá bằng một số tiền không ít trong việc học hỏi cũng như là chạy thử nghiệm marketing online ai đã trải nghiệm đều biết điều này nhưng mà các anh chị không cần phải trả giá nhiều như vậy chúng ta hoàn toàn hãy sử dụng được cái kết quả của marketing online mang lại bởi vì một tại vì sai có một ekip rất chuyên nghiệp cùng với ứng dụng Live Center để giúp chúng ta có được một cái giải pháp kinh doanh online nó gọi là gọi là có sự cạnh tranh vượt bậc hiện nay ok chưa và Dũng gọi cái này đó là cái cách marketing cái cách làm digital của marketing dân chủ nhất hiện nay cho chúng ta không biết gì về online không biết gì công nghệ mà có thể ứng dụng được phát triển trên toàn quốc đó mới hay <laughs> có đúng không ạ đó <laughs> là điều rất là tuyệt vời giống như bạn cho vừa chia sẻ là bạn hoàn toàn không biết gì về cái tương lai đâu và lúc đầu bạn còn muốn ứng dụng cho cái cái cái, cái, cái doanh nghiệp mà bạn cộng tác trước đây kìa <laughs> đó là sự khác biệt nhưng mà hiện nay bạn sở hữu một cái mạng lưới sau 5 tháng là hơn 180 thành viên trên toàn quốc và chúng tin rằng anh chị nào á chúng ta đủ tìm đủ trải nghiệm với mô hình này và chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian đồng hành cùng thì sau vài tháng sẽ có những anh chị có được kết quả như bạn châu hoặc cường bạn châu cũng tốt đúng không ạ ok ha và cái thứ ba là chúng ta sẽ có sự chuyên nghiệp hóa cho nghề tư vấn bảo hiểm và chiến lược này đó chính là chiến lược về một cái sự khác biệt mà hiện tại chúng ta đang tiên phong làm đó là chúng ta sẽ xây dựng một lực lượng tư vấn viên độc lập một cái khái niệm một cái định nghĩa rất mới trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam được đưa vào được Bộ Tài chính đưa vào nhà nước và Bộ Tài chính đưa vào vào là tháng 11 2019 tư vấn viên độc lập là một người mà có thể tư tư vấn bất kỳ sản phẩm công ty nào và họ là độc lập còn trước giờ doanh nghiệp bảo hiểm không đại lý một cái định nghĩa về đại lý bảo hiểm đó là một là đại diện cho ai ạ à? đại lý trước giờ đó, à, theo nguyên tắc trong bảo hiểm đó là một người đại diện cho đạt một là cá nhân hoặc là một tổ chức đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm để ký kết hợp đồng với khách hàng ok ha vậy thì cái việc này á thì nó không có vấn đề gì cả nhưng mà nếu mà xét về ở đây á, góc nhìn dung chia sẻ các anh chị à, ba bên đúng không mà hai một bên là đại diện cho một bên kia là hai người phe một, một hai người <laughs> một phe một bên gọi là khách hàng đúng không ạ mặc dù khách hàng hiện nay á, là họ đã có những cái à, cái góc, à, gọi là cái góc nhìn tốt hơn so với hiện rất nhiều nhưng mà thực tế bên kênh đỏ vẫn còn rất nhiều người họ e về trong cái việc á, là ký kết trong cái việc hợp đồng trong cái hợp đồng khách hàng hợp đồng bảo hiểm bởi vì cái điều mà khách hàng lo lắng nhất là khi mà phát sinh sự kiện bảo hiểm thì đôi khi cái quyền lợi họ không đúng được những gì những gì họ nghe về cái trách nhiệm đó không biết thuộc về ai thực sự đó là cái vấn đề nó còn thiếu sót một chút nhưng mà cái nghề tư vấn bảo hiểm độc lập người làm tư vấn độc lập là một cái một cái khái niệm rất mới nó góp phần nó khắc phục được cái trường hợp này bởi vì cái tư vấn á, là một tư vấn về bảo hiểm độc lập một tư vấn độc lập sẽ là cái người tư vấn và họ sẽ có trách nhiệm trên cái việc tư vấn của họ và nó có văn bản nó có lăng tay nó có ứng chỉ thậm chí có file ghi âm và nó có giá trị và tính pháp lý trong đó nó có một cái bằng chứng vậy nếu như tư vấn sai á, thì trước đây á, khách hàng họ không biết đòi quyền lợi ở đâu đúng mặt cùng lắm đại lý đã bị cắt cớ nhưng mà trong trường hợp này nếu mà tư vấn được bảo hiểm tư vấn độc lập tư vấn sai thì họ là cái người chịu trách nhiệm ok nó là nó đảm bảo thêm cái quyền lợi cho khách hàng và với cái cách làm này các anh chị với cách làm này sẽ góp phần làm cho khách hàng họ thêm cái niềm tin vào bảo hiểm và từ đó đó cái tỷ lệ họ tham gia sẽ nhiều hơn và tái tục cũng tốt hơn cũng như là họ tự tin nâng cao những cái hợp đồng của họ và cái định hướng xe mong muốn đó, là từ cái việc làm tự, xây dựng lực lượng tư vấn độc lập này sẽ góp phần cho khách hàng họ có cái nhìn thiện cảm hơn với những người làm bảo hiểm cái cảm nhận của họ về người làm bảo hiểm đó là gì một chuyên gia quản trị rủi ro tài chính cho họ và gia đình của họ thông qua lực lượng tư vấn độc lập này và BSA chúng ta tự hào là đơn vị sẽ tiên phong để xây dựng lực lượng này và tạo sân chơi cho họ và BC đang chạy đang chạy à, qua một cái khóa thi đầu tiên trong năm nay à, trong năm nay về tư vấn độc lập trong ngày hôm qua ngày hôm nay và ngày mai nữa là ba ngày thi cử của lực lượng này thì sau đợt này là tại vì sao sẽ xuất hiện à, bắt đầu ha lực lượng tư vấn độc lập này và liên tục những khóa sau chúng ta còn có thể là đơn vị đăng cai tổ chức à, gọi là huấn luyện đúng không ạ ôn thi cho những ai thực sự có mong muốn thi cử thi vào tư vấn độc lập và cái điều kiện này chúng chia sẻ luôn đó là bằng đại học ai có bằng đại học muốn làm chuyên nghiệp trong ngành bảo hiểm thì hãy đăng ký cái giá trị của cái bằng tư vấn độc lập này các anh chị nó giống như là một cái giá trị của bằng chẳng khác nào có giá trị nữa khác nào về cái bằng của luật sư hay là bác sĩ đại lý trước giờ thì giống như cái vai trò họ giống như là một người trưởng nhân luật thôi còn họ phải có một cái quá trình trở thành luật sư nữa về tư vấn về độc lập này cái vai trò họ giống một luật sư vậy đó cái trách nhiệm họ nhiều hơn và đổi lại họ có thêm thu nhập hơn ok ha thì thực sự khi các anh chị tham gia vào đây chúng ta có hai sự lựa chọn một á, là chúng ta có thể là một cộng tác viên vì trong cộng tác viên này chúng ta là cái người có cốt hay chưa có cốt là như nhau có cốt công ty bảo hiểm nào rồi hay chưa có cốt là như nhau chúng ta chỉ là vai trò cộng tác viên chúng ta không phải là cái người đi tư vấn chúng ta là cái người kết nối rồi là người giới thiệu là người kết nối và chúng ta là là là người làm có có công ty khác hay là thì chúng ta không được tư vấn không được tư vấn sản phẩm của công ty khác đó là quy định của hiệp hội bảo hiểm đúng không ạ đó là đúng ok ha nhưng mà chúng ta không có quy định nào ép là ràng buộc chúng ta là không được kết nối khách hàng với một thương hiệu khác cái đó là tự do pháp luật Việt Nam cho phép đúng không ok ha chúng ta tư vấn Manulife chúng ta thấy khách hàng họ không ưng và họ nói rằng bây giờ chị muốn tìm hiểu bên Daichi thì chúng ta hoàn toàn có thể là tự do kết nối họ với một cái người nào đó đang có thể tư vấn cho họ về đây chị chúng ta được phép ok chưa vậy thì chúng ta kết nối cho họ chúng ta không tư vấn cái việc còn lại sẽ có một tư vấn đi độc lập tư vấn nhưng mà sau khi tư vấn xong á hợp đồng được thực thi xong hết rồi thì hoa hồng chúng ta sẽ được nhận theo cơ chế trả thưởng của visa tuyệt vời mà và đối với một người mà chưa làm bảo hiểm chưa có thì hoàn toàn chúng ta giới thiệu thoải mái luôn cũng không vấn đề gì chúng ta không phải là người tư vấn ok ha bởi vì không có quote mà tư vấn bảo hiểm nó là vi phạm nguyên tắc rồi ok chào thì đó là cái cách phát triển của visa ok ha để là càng ngày chúng ta càng đa dạng sản phẩm thì lực lượng tư vấn độc lập này là cái lực lượng sẽ giúp chúng ta tư vấn cho khách hàng và những đội ngũ trong kinh doanh của chúng ta ok đó là thứ ba và thứ tư đó là phát triển thương mại điện tử cho ngành bảo hiểm phát triển thương mại điện tử cho ngành bảo hiểm các anh chị thấy cái xu hướng về à, thương mại điện tử rất quen thuộc như là ở trên đây là Amazon hay Alibaba đúng không ạ ở Việt Nam mà là Tiki Shopee Sen đỏ Lazada rồi vân vân rất nhiều vậy thì đó là thương mại điện tử rất quen thuộc và hầu như các lĩnh vực về kinh tế thì họ đã bao phủ nhưng riêng về bảo hiểm thì họ chưa thể nào làm được điều đó như thì BC có những cái định hướng sẽ xây dựng những sàn thương mại điện tử cho ngành bảo hiểm ok thì định hướng này á đến cái thời điểm chín mùi nhá chúng ta sẽ à, tung ra sự chuẩn bị này đã có tính từng giai đoạn thì chúng ta đưa vào ok chưa rồi vậy thì giải pháp của chúng ta hiện nay là nhắc lại các chị một chút thứ nhất là chúng ta có giải pháp về data center cung cấp giải pháp cho tư vấn bảo hiểm ok thứ hai đó là đi chúng ta có lực lượng tư vấn à, lực lượng đào tạo chuyên nghiệp đến từ BC Academy và chúng ta có quy trình được đóng gói sẵn để giúp chúng ta bắt đầu công việc kinh doanh một cách đơn giản một cách đơn giản nhất cho dù chúng ta có kinh nghiệm hay chưa kinh nghiệm chúng ta hoàn toàn có thể vận hành kinh doanh trên toàn quốc thông qua một cái quy trình được đóng gói sẵn cho chúng ta ok về à, và tiếp theo những gì chúng ta được nghe về chiến lược rồi đúng không ạ rất khác biệt Vậy thì kết quả nó như thế nào một năm đầu tiên cái BSA mục tiêu là một nghìn thành viên thì đúng một năm cái cột mốc đã thực thi được anh chị năm đầu tiên tốc độ tăng trưởng 30% trung bình mỗi tháng 30% sự tăng trưởng trung bình mỗi tháng và sang năm thứ hai đó năm 2020 này điều gì đã xảy ra trong 2020 này khó khăn về các vấn đề rủi ro không đợi không ạ tình hình chung toàn cầu là Covid và tại Việt Nam mà là mưa lũ và bão trong thời gian qua và tốc độ tăng trưởng của BC trong thời gian qua trong 2020 trung bình mỗi tháng 64% về nhân thọ 37% về phi nhân thọ số lượng hợp đồng tính tới tháng 8 2020 là 1.500 hợp đồng cái này trong 2020 nha trong 2020 là 1.500 hợp đồng 8 tháng đầu năm ok à, và số lượng phi nhân thọ này trên 6.800 về doanh thu về doanh thu thì tính tới tháng 8 2020 à, 20 chúng ta đã cột mốc 5 tỷ tư hơn 5 tỷ tư 2029 là 5 tỷ 8 hơn 5 tỷ 8 và tháng 10 này thì chuẩn bị hết tháng ok chưa trung bình mỗi tháng số lượng thành viên tham gia đây từ 500 đến 600 thành viên và cho tới bây giờ cái mục tiêu mà BSA đặt ra từ đầu năm trong năm 2020 là 5.000 thành viên thì bây giờ cột mốc này chuẩn bị đạt được bởi vì giờ là hơn 4.000 rưỡi rồi cái con số mà 5.000 là chắc là trong vòng thời gian ngắn thôi ok các anh chị ha vậy thì cái kết quả này nó sẽ rất ấn tượng dành cho tất cả chúng ta một à, sự một cái mô hình rất mới rất nhiều sự khác biệt và một cái kết quả vô, vô cùng ấn tượng à, về chính sách kinh doanh của chúng ta về chính sách kinh doanh chúng ta đã được nghe về à, mô hình trả thưởng chính sách trả thưởng có bán hàng đúng không ạ và có hệ thống kinh doanh nhưng bên cạnh đó tại BSA chúng ta có một cái triết lý kinh doanh là tập trung năng lực và sẽ chia lợi nhuận cùng nhau chúng ta sẽ tập trung sức mạnh của số đông để chúng ta phát triển và chúng ta sẽ sẻ chia lợi nhuận cùng với nhau điều này có nghĩa là mỗi cái doanh nghiệp này là thuộc về chính chúng ta chính chúng ta mỗi người khi phát triển thực sự nỗ lực tại đây chúng ta sẽ có cơ hội trở thành cổ đông của công ty ở những cái vị trí leader từ cấp DM trở lên đó, chúng ta sẽ được có bắt đầu được có cơ hội phê duyệt để một ngày chúng ta có cơ hội đó là tham gia vào cổ đông của Vietsay nhưng mà cái doanh nghiệp này càng cái cổ đông này các anh chị đó là chúng ta có cơ hội chia cổ tức mỗi năm bên cạnh chúng ta có hoa hồng bán hàng cá nhân hoa hồng từ hệ thống chúng ta còn có cổ tức nữa trong việc sở hữu cổ đông và bên cạnh đó Vietsay còn có thêm cái làng sinh thái mang tên là Bồ Công Anh làng của Bồ Công Anh thì hiện tại hiện tại ha làng của Bồ Công Anh đã có tại Hàm Tân Đồng Nai thì dần dần các anh sẽ được chia sẻ nhiều hơn về mô hình này ở đây là mình ở dành cho những cái vị trí leader tức là mình sẽ có cơ hội nhận được cái giá trị của mô hình này được chưa khi mình đạt những cấp bậc leader ok ha đó là một cái sự đầu tư rất đặc biệt của BSA để giúp cho thành viên có thêm lợi ích trong cái hệ sinh thái của BSA rồi vậy thì trở lại cái à, cái quan trọng nhất cái quan trọng nhất cái lúc này những gì chúng ta nghe các anh chị chắc chắn là chúng ta phải nghe thêm nhiều lần để chúng ta hiểu nó dừng rồi và cái quan trọng nhất mình muốn các anh chị nắm ngay ngày hôm nay đó là trong vòng một năm khi chúng ta bắt đầu công việc kinh doanh này cái kết quả mà chúng ta sẽ nhận được là gì cái quan trọng nhất là cái nằm ở chỗ đó một năm được chưa chính sách ở đây có năm cấp bậc nếu trong vòng một năm chúng ta chinh phục được cuộc mốc này thì cái mốc thu nhập mà chúng ta nhận được ở đây á, là khoảng chừng trên dưới 100 triệu một tháng hiện nay những người mà đạt được FPM tại BC thu một tháng của họ là từ 100 triệu đổ lên có người cũng đã đạt được hơn 200 triệu một tháng và những người này đều cột mốc là dạ, từ một năm thậm chí hơn một năm một chút thôi ok ha vậy thì nếu thực sự có một cái kế hoạch mà giúp chúng ta một năm mình đạt được cách SPDM để mình có được thu nhập 100 triệu một tháng nếu điều này nó khả thi thì chắc chắn ai cũng sẽ hứng thú đúng không ạ có thật thì sẽ vượt được đạo thôi vậy thì để chuẩn bị cho các anh chị làm sao để chinh phục cột mốc này thì BC có một cái quy trình rất đơn giản để chúng ta áp dụng để chúng ta tùng dụng các anh chị nghe bạn Châu chia sẻ năm tháng của bạn bây giờ gần 180 thành viên đó là cái quá trình bạn áp dụng quy trình của BC một quy trình được đóng gói sẵn bao gồm 3 bước và mọi người vẫn thường gọi đây là tam giác thành công là tam giác thành công bước số 1 đó là một chương trình tọa đàm đó là ngày hôm nay chúng ta đang nghe viết tắt của từ OPP ok ha như vậy cái buổi này cũng sẽ giúp chúng ta nắm cơ bản thôi còn lại bắt đầu làm như thế nào và thậm chí là cầm tay chỉ việc để hướng dẫn chúng ta bắt đầu luôn thì nó sẽ nằm trong chương trình khởi động một người mà đi qua cả chương trình tọa đàm và cả khởi động thì họ sẽ biết cách xây dựng cái doanh như thế nào và cùng với đó đủ kiến thức để họ hoàn thành được AS cấp bậc đầu tiên để tuyển dụng sau đó một người họ muốn chinh phục cấp tiếp theo là SM như vậy cái việc của họ là chỉ cần tham gia vào cái chương trình khởi nghiệp hàng tháng lần bước số 1 là mỗi tuần bước số 2 là chương trình của tháng mỗi tháng có đúng một lần nó sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần đầu tiên của tháng và với chương trình khởi nghiệp này á, sẽ giúp cho chúng ta biết cách xây dựng một cái hệ thống kinh doanh lâu dài là như thế nào bền vững là như thế nào và cùng với đó là sẽ hướng dẫn chúng ta cái công thức để chúng ta chinh phục cùng một SM làm sao để mình là SM một cách đơn giản nhất nằm ở đây ok chưa rồi bước tiếp theo chúng ta muốn lên cấp cao từ DM tới SPDM thì cái việc của chúng ta là cũng tham dự bước số 3 để chúng ta nâng cao cái năng lực quản lý và lãnh đạo đây là một chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho cấp độ SM trở lên một cái chương trình mà sẽ giúp cho chúng ta nâng cao được cái năng lực lãnh đạo của mình để mình dễ dàng dẫn dắt và quản lý đội nhóm của mình và tại BSA sẽ không có khái niệm là lãnh đạo bằng chức vị mà thay vào đó là lãnh đạo không chức danh với cách lãnh đạo này nó là một cái cái lãnh đạo mà nó nó rất là dân chủ nó giúp chúng ta phát huy được cái tinh thần của một nhà lãnh đạo thực sự thì tất cả sẽ được hướng dẫn trong chương trình bước số 3 trại huấn lãnh đạo dành cho SM và ngay ngày chủ nhật tuần vừa rồi thì chúng ta mới tổ chức khóa thứ sáu rất đông đảo anh chị tháng đầu tiên thì mình cái khóa một đầu tiên thì chúng cái hai mấy ba chục người thôi nhưng mà thấy khóa thứ sáu này là hơn gần 100 người nữa. À, tăng trưởng lên khóa này không có trước đông được 100 người là quá <laughs> quá sức các bạn tổ chức rồi đó các chị nhưng mà cái nhu cầu thì quá lớn đi trên ban tổ chức vẫn sắp xếp để tổ chức cho cho, cho thành viên và cái chương trình là vô cùng cảm xúc luôn các anh chị có có cơ hội giao lưu với những người đã tham dự chương trình này vừa rồi á thì các anh chị sẽ được họ chia sẻ cảm nhận nó như thế nào nó tuyệt vời như thế nào sau đó chúng ta quay lại bước số 1 ha tham dự bước này xong rồi chúng ta dự bước số, quay lại bước số 1 số 2 số 3 người nào chúng ta giới thiệu vào họ khác ok muốn đồng hành với chúng ta chúng ta không phải mất thời gian để kèm cặp họ việc của chúng ta là hướng dẫn họ tham dự bước số 1 để họ hoàn thành được AS họ tham hoàn thành AS xong họ bây giờ là làm sao SM việc của mình là giới thiệu cho họ SM chương trình khởi nghiệp là SM được và lặp lại quy trình này thường xuyên thì hệ thống của chúng ta sẽ hình thành và phát triển lớn dần lên nó cực kỳ đơn giản chúng ta không phải áp dụng cái cách là cứ tuyển ra một người rồi mất thời gian kèm cặp họ một một trong vòng 90 ngày đâu làm như vậy sẽ rất là lâu khó mà tuyển dụng lâu dài và trên toàn quốc được nhưng với visa ha một cách làm cực kỳ đơn giản một hai ba cái lọc đi lặp lại thì hệ thống càng ngày sẽ càng lớn dần lên và cùng với quy trình này chúng ta có một cái kế hoạch một năm để đạt SBDM nếu chúng ta bám sát quy trình ba bước này một năm SBDM đây là kế hoạch thì trở lại các anh chị một chút đó là SBDM á, là có hai điều kiện để đạt được cần và đủ đầu tiên doanh thu cộng dồn là 5 tỷ hai là BDM bên dưới này có hai BDM đó là cơ cấu nhóm đủ dân số cộng dồn đủ cơ cấu đủ là chúng ta sẽ lên hết cấp tại đây được chưa rồi vậy thì kế hoạch này như thế nào đây đầu tiên đây là một SBDM một SBDM thì bên dưới họ cơ cấu cần có hai BDM và cơ cấu một BDM thì cần có hai DM như vậy thì dưới này là sẽ có hai bốn DM cơ cấu chuẩn của một DM là có hai SM cứ đi em là hai xem cứ đi em là hai xem vậy đây là 8 người như vậy chúng ta xây dựng cơ cấu này là 8 là cộng 4 cộng 2 cộng thêm chúng ta là 15 thành viên sẽ có 15 người được chưa sẽ có 15 người đồng hành với chúng ta đó là cơ cấu chung có 3 bước để chúng ta làm được điều này bước số 1 hoàn thành S cấp bậc để chúng ta tuyển dụng được và cái chỉ tiêu để tuyển dụng được á, nó quá dễ đi 10 triệu BFYB nó tương đương khoảng chừng từ 11 triệu rưỡi phí đóng cho nhân thọ và 10 triệu của phi nhân thọ chỉ đơn giản như vậy thôi các anh chị là mình được tuyển dụng và tuyển dụng mãi mãi không phải duy trì ok bước số 2 và hoàn thành ads như thế nào các anh chị nhớ ha mình tham dự chương trình khởi động là mình có thể hoàn thành được ads chương trình khởi động sẽ diễn ra vào tối thứ bảy tuần này lúc 19 giờ 30 bước số 2 bắt đầu chúng ta tuyển dụng chúng ta có thể tuyển dụng từ mối quan hệ tương quan hoặc là từ data center hỗ trợ chúng ta và bên cạnh đó chúng ta còn có công cụ lên bay một cái trang web được tùy biến cho từng cá nhân để hỗ trợ cho chúng ta phát triển à, tuyển dụng hiệu quả hơn và cái cách cái bí quyết để chúng ta tuyển dụng ở đây á, là làm sao chúng ta làm năm chữ vàng thôi mời người vào hợp zoom mời người vào hợp zoom cái cách mà ai đó đã mời các anh chị tham dự cái buổi zoom này đó là cái bí quyết họ làm năm chữ vàng đó tất cả cũng được hướng dẫn thậm chí là cầm tay chỉ việc trong chương trình khởi động tuần này luôn ok chưa và sau đó cái việc của chúng ta chỉ cần sao chép lại bước số 1 chỉ cần sao chép lại bước số 1 này và lặp lại bước số 2 bước 1 bước 2 bước 1 bước 2 là đội ngũ này của chúng ta sẽ hình thành ok đội ngũ này chúng ta sẽ hình thành và cùng với đó là dạ bước số 3 tập trung về doanh số bắt đầu tập trung đi mạnh vào doanh số mỗi tháng một cá nhân tạo ra được 30 triệu một tháng trung bình mỗi cá nhân như vậy 15 thành viên thì chúng ta có doanh số là 450 triệu một tháng với cột mốc này thu nhập chúng ta hãy tạo được, được ở mức DM cho tới BDM luôn có nghĩa là từ 35 triệu một tháng trở lên ok chạ 35 triệu một tháng cho nên thậm chí BDM có những BDM một tháng là từ 70 đến 80 triệu cũng có ok ha và cột mốc này đã thoát nghèo rồi và chúng ta duy trì được trong vòng một năm trung bình như vậy ha thì cấp bậc SBDM chúng ta cũng đủ với doanh số là 5 tỷ tư 450 triệu mà hơn trên 12 tháng à, tạo nên số là tỷ 5,4 như vậy một năm sẽ hết cấp ở đây ok chưa và tại xe đã có người làm được và đã có, đã có những người tiếp theo rồi <laughs> tháng sau lại có thêm người làm được và tháng sau nữa lại có thêm người làm được và sẽ có ngày là chính chúng ta ok chưa sẽ là chính chúng ta nếu như chúng ta thấy 30 triệu này có thể là nó hơi đó chưa chắc là là, là, à, đơn giản như mình thì các anh chị có thể đặt mục tiêu là 15 triệu một tháng thì sau 2 năm chúng ta cũng hết khắp ở đây để có được thu nhập 100 triệu một tháng được không ạ nếu sau 2 năm nó còn bước lý tưởng ok vậy thì các anh chị nếu thực sự thấy câu này khá thi cái việc các chị nghe bây từ bây giờ là hãy liên hệ với người giới thiệu cho mình để uh, mình được kết nối thêm uh, những cái tài liệu và những cái buổi zoom của những các đội nhóm để hỗ trợ và giải đáp các anh chị được nhiều hơn những cái thắc mắc của chúng ta sau buổi này cũng có giải đáp rồi và mỗi team cũng có những cái chương trình hỗ trợ chúng ta giải đáp được ok để giúp chúng ta làm sao có thể nắm bắt cái nhìn hình một cách hiệu quả và tốt nhất và cái việc cuối cùng á những muốn chia sẻ các anh chị đó là chúng ta hãy làm sao dành thời gian đó là ngày thứ bảy tuần này ngày 31 tháng 10 lúc 19 giờ 30 khi các anh chị thực sự có sự trải nghiệm đầy đủ với chương trình khởi động cùng đi xe này thì chính chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận được cái kinh doanh đơn giản là sao và chúng ta sẽ trả lời được cái câu hỏi là gì liệu chúng ta có làm được hay không và liệu cái học nghề 12 tháng này nó có khả thi hay không đúng không ạ và thực sự chúng ta sẽ hiểu hơn về à, tầm nhìn chiến lược của BC và văn hóa của BC nó tuyệt vời như thế nào thông qua chương trình khởi đầu lúc 19 giờ 30 thứ bảy ngày 31 tháng 10 và Dũng sẽ dừng cái phần chia sẻ mình tại đây hẹn gặp lại các anh chị trong chương trình khởi động của BC xin chào các anh chị Ok cảm ơn anh Dũng rất là nhiều như vậy là à, sau khi mà chúng ta vừa nghe cái chia sẻ về định hướng phát triển của BCA thì các anh chị cũng đã nắm được cái tam giác thành công cùng với BCA à, là cái quy trình đóng gói vô cùng đơn giản với 5 chữ vàng đó là mời người vào họp Zoom à, với cái quy trình này thì giúp cho các anh chị là chỉ cần có thời gian rảnh chúng ta kết nối người vào họp Zoom và khi đó sẽ có những chuyên gia của học viện BCA Academy sẽ hỗ trợ sẽ giúp đỡ chúng ta có thể là uh, tư vấn cho những cái ứng viên của mình thông qua các cái buổi zoom như vậy à, như vậy là chúng ta sẽ cắt được cái phần à, tự chăm sóc của chúng ta làm giảm cái thời gian mà chúng ta chăm sóc ứng viên đi đấy khi mà ứng viên thực sự quan tâm thì họ sẽ vào zoom để họ tìm hiểu chính vì thế là BCA xây dựng ra những cái buổi zoom như thế này để giúp cho các anh chị có thể tìm hiểu về mô hình tìm hiểu về sản phẩm và ngoài ra tránh được một cái uh, rất rất là quan trọng đó là cái hiện tượng tam sao thất bản ngoài ra là cái việc là chúng ta làm việc theo đội nhóm như vậy sẽ có một cái sự uh, cộng đồng kết nối rất là lớn bởi vì khi mà các anh chị vào zoom các anh chị thấy hàng sáu bảy trăm người thậm chí là có những hôm lên đến một nghìn người thì cái sức hút của nó không hề là nhỏ đúng không anh chị vậy thì khi mà chúng ta chia sẻ uh, một một chia sẻ một hai thì sẽ không thể nào mà có cái sức mạnh bằng chúng ta sử dụng cái tinh thần cái cái uh, uh, sức mạnh của đội nhóm để chúng ta có thể là tận dụng và phát triển cái đội ngũ kinh doanh của mình như vậy các anh chị cảm thấy là khi mà chúng ta đặt chân xây dựng cái sự nghiệp kinh doanh của mình tại BCA ấy, thì cái người quan trọng nhất trong cái doanh nghiệp này chính là bản thân các anh chị các anh chị hãy chủ động tích cực trong cái việc là chúng ta chăm chỉ vào học dung khi mà chúng ta chưa hiểu kể cả chúng ta hiểu rồi chúng ta hiểu về mô hình chính sách rồi chúng ta vẫn nên tận dụng triệt để các buổi Zoom chúng ta vào chúng ta học để làm gì ạ? Để chúng ta hiểu rõ hơn về cái mô hình chính sách, để chúng ta hiểu rõ hơn về các cách chia sẻ và biết đâu mấy nữa chúng ta sẽ cũng sẽ được vào với học viện BCA Academy và chúng ta cũng sẽ được chia sẻ như các anh chị ngồi đây thì sao? Đúng không ạ? Bởi vì là ở tại BCA ấy thì chúng ta sẽ có thể là phát huy tối đa những cái năng lực của mình, phát triển tối đa những cái khả năng của bản thân mình. Đó và để các anh chị có thể nếu như các anh chị cảm thấy là cái cái mô hình của BCA uh, à, rất là tuyệt vời rất là uh, cảm thấy rất là mong muốn có thể là gia nhập vào với BCA Vậy thì các anh chị hãy nhanh chóng gặp lại cái người giới thiệu mình vào Zoom để chúng ta có thể mở một cái mã số kinh doanh hoàn toàn miễn phí hoàn toàn miễn phí các anh chị nhé và chúng ta sẽ bắt đầu cái sự nghiệp kinh doanh của mình tại BCA à, và chia sẻ với các anh chị là cách đây khoảng hơn 2 tháng thì cũng Dương cũng giống như là các anh chị cũng ngồi nghe cái buổi chia sẻ về mô hình chính sách của VCA và Dương cũng đã nắm bắt ngay cái cơ hội và mở mã số ngay cho mình sau đó Dương mới bắt đầu là học tập và tìm hiểu kỹ hơn về cái mô hình chính sách của VCA và hoàn toàn là Dương chủ động không cần ai phải bắt ép cũng không cần ai phải uh, thúc giục Dương là phải vào Zoom đi mà Dương sẽ tự chủ động để mình có thể vào Zoom mình học tập à, như vậy thì các anh chị mới có thể là chúng ta uh, hiểu rõ hơn về cái mô hình chính sách được đó à, và để có thể à, giúp cho các anh chị chúng ta hiểu rõ hơn về cái mô hình cũng như là cái văn hóa làm việc của BCA tại sao những cái người à, họ lại có kinh nghiệm về bảo hiểm truyền thống cũng như là rất kinh nghiệm rất là lâu năm rồi mà họ vẫn tham gia vào BCA thì à, Dương xin được mời các anh chị chúng ta cùng cùng nhau chúng ta giao lưu với một số các anh chị mà các anh chị cũng à, đã nắm bắt cái cơ hội cùng với BCA cách đây không lâu và bây giờ các anh chị đang phát triển như thế nào thì à, xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng giao lưu với chị Lê Hà của team chị Tô Thủy uh, nhờ bộ phận hỗ trợ mở mic cho chị Lê Hà giúp Dương với nhé Ok Các anh chị đợi một chút ạ ta cùng tìm hiểu xem là lý do vì sao mà chị Hà lại à, quan tâm và quyết định đặt chân cho cái sự nghiệp kinh doanh của mình tại DCA. Dạ ờ, vâng, à, em chào chị Hà đã sẵn chưa? Dạ vâng, em mời chị ạ. À, em chào chị nha, em chào à, tất cả các anh chị là có mặt trong Zoom ngày hôm nay. Thì à, trước tiên là em cảm ơn BC đã cho em cái cơ hội à, để em chia sẻ cái câu chuyện của mình thì em cũng à, xin tự giới thiệu với cả nhà đó là em à, tên đầy đủ là Lê Thị Ngân Hà và em à, năm nay là em 28 tuổi à, và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang thì cái công việc chính của em á à, đó là công việc à, tư vấn à, chuyên viên tư vấn tài chính và đầu tư thì em có một cái trung tâm nhỏ nhỏ à, đào tạo về à, phân tích kỹ thuật à, để đầu tư chứng khoán và ngoại hối thì à, em được biết tới BCA á là thông qua cái kênh Facebook có nghĩa là cái ờ, trong một cái tháng đó là em ờ, lướt Facebook là em thấy suốt ngày là cái cái quảng cáo của Missy nó nó xuất hiện dày đặc luôn là em cũng không có để ý lắm à, sau cái tháng thứ hai á, là uh, cái quảng cáo của BC nó vẫn cứ uh, đập vào mắt em vậy đó nó em không hiểu tại sao là là là nó cái cái, cái quảng cáo đó có xuất hiện trước mặt em rất là rất là nhiều lần thế là em cũng thấy lúc đó là em cũng thấy hơi phiền phiền một chút xíu là em cũng ở à, ờ, thôn mình cũng à, kích vào thử xem là nó nó, nó là cái gì à, cái con cái về kiến thức bảo hiểm của em á, là con số không luôn là em không có biết gì về bảo hiểm luôn về tài chính là em biết nha nhưng mà về bảo hiểm là coi như là hoàn toàn em mù tịch luôn á em không có biết cái gì hết thì à, khi mà em à, click vô cái đường link á, thì để lại số điện thoại và họ và tên email thì ngày hôm sau á, là có một cái chị à, hiện tại là tuyến trên của em á, chị gọi điện cho em à, chị gọi điện cho em ba cuộc luôn coi như em không bắt máy đến là cuộc thứ tư là em mới bắt bắt máy đó là em ờ, em bận rộn đến mức độ mức độ đó luôn á là tối là em mới ờ, gọi lại cho chị đó có nghĩa là nếu mà em không có gọi lại cho chị đó thì có thể là em sẽ không có cơ hội là làm ờ, việc ở trong BCA luôn á anh chị thì cái chị chị Tuyết đó là chị tuyến trên của em á là chị ấy rất là nhiệt tình luôn chị chia sẻ cho em tất cả các công việc tất cả những cái gì mà liên quan tới BCA như là chính sách này Ờ, như là cơ hội kinh doanh uh, uh, chính sách trả thưởng này nọ là chị chia sẻ cho em rất là nhiệt tình thì khi mà sau mà nghe đó mình cũng không có tin lắm mình cũng chưa cơ chưa có tin lắm và em cũng uh, chị mời em vào zoom mà em cũng rất là lười em cũng không không có muốn vào zoom xong rồi chị năng nỉ em luôn chị năng nỉ hả ơi em vào đi em vào xem đi nghe một lần thôi cũng được nữa thế là uh, em cũng vô em nghe em nghe thì là em hồi đó là em được như anh tiến dũng chia sẻ à, hiện tại là anh tiến dụng anh bận mà anh không có chia sẻ nữa thì à, hồi đó là em có được nghe anh tiến dụng chia sẻ thì à, em nghe một lần thôi là em thấy nó hay lắm ủa sao lại có cái mô hình nó hay như vậy à, không biết là có thật hay không không biết là có đúng như những gì mà anh Dũng anh chia sẻ cho em hay không thì um, mình cũng tò mò mình thử thôi mình uh, mình mở mã số thử xong rồi chị à, chị đứng trên nó chị à, giới thiệu cho em à, cách hoàn thành AS thì gia đình em thì còn chưa có ai có bảo hiểm hết tức là em cũng mua một cái gói bảo hiểm uh, cho em để em hoàn thành AS và em bắt đầu công việc thì trong cái tháng đầu tiên là em um, tập trung em học em học uh, em tham gia zoom này em học tất cả những cái gì liên quan tới bảo hiểm thì nó em nghĩ là nó không khó đâu à, em học tầm 2 tuần đến 3 tuần là em nắm hết được các chính sách rồi cũng coi như là pháp luật hoặc là sản phẩm về nguyên lý bảo hiểm là em nắm hết Thế là cái tháng 2 là em bắt đầu em làm việc là em nhận data về để em ờ, gọi em tư vấn á thì đúng như là lời anh Tiến dụng nói nếu mà mình kiên trì á, thì là mình sẽ có một cái kết quả thì hiện tại á, là em có 120 khách hàng đang quan tâm và có khoảng 5 đại lý à, ngoài ra thì có ờ, à, hiện tại là có ờ, ba bốn FA đang chuẩn bị hoàn thành AS nữa và cái doanh số của em trong cái một tháng làm việc nghiêm túc đó thì là hiện tại là em chỉ còn thiếu ờ, một triệu ba nữa là em đủ cơ cấu để em trở thành là trưởng phòng kinh doanh rồi thì cái điều này là em chưa bao giờ em nghĩ tới luôn chưa bao giờ là em có thể nghĩ là mình có thể làm được cái công việc này thì à, em rất là cảm ơn BC đã cho em cái cơ hội à, tiếp xúc với cái nghề bảo hiểm này à, mặc dù em làm cái nghề tài chính á là nó cũng có cái liên quan đến cái ờ, cái cái nghề bảo hiểm nhưng mà em không hiểu là tại sao là bây đến tận bây giờ em mới à, được biết về bảo hiểm à, nên là em rất là biết ơn BCA đã cho em cái cơ hội là làm việc uh, trong cái môi trường này và cái điều tâm đắc nhất của em á, không phải là về cái mô hình mà là về cái văn hóa của BCA khi mà làm việc trong này á, là mình không có làm một mình à, em được uh, các anh chị ở tuyến tuyến trên á, như là chị Tuyết này chị Hồng là tuyến trên của em nè chị Tô Thủy nè đó là chị hỗ trợ em là cực kỳ tốt luôn nghĩa là những cái lúc nào mà em bận á, là chị ấy hỗ trợ tuyến dưới cho em à, những cái lúc nào mà em nhắn tin á, em hỏi công việc đó là các chị ấy là trả lời ngay lập tức cho em luôn có nghĩa là hỗ trợ nhiệt tình đến mức độ đó luôn á và không có bao giờ để em một mình hết đó cho nên là em rất rất là cảm ơn các anh chị ở trong BCI mà cái văn hóa của mọi người là đoàn kết và tiên phong anh chị thì là em cảm nhận rõ được cái điều đó luôn um, um, thì cái um, uh, ngày hôm trước ngày hôm trước uh, cách đây một hai ngày là em có thi cái uh, tư vấn viên bảo hiểm độc lập là cái khóa đầu tiên thì em có gặp anh Dũng thì em rất là ngưỡng mộ anh Dũng anh Dũng mà là giám đốc cấp cao như vậy rồi mà anh ấy vẫn còn đi học vẫn còn đi học và đi thi cái tư vấn viên bảo hiểm đó luôn và các anh chị biết là cái kiểu thì đó cực kỳ khó và chỉ có 55 người uh, tham gia cái khóa đầu tiên á, uh, là là thi á, ngày đầu tiên á, 55 người thi mà chỉ có 10 15 người đậu thôi em là rớt anh Dũng là đậu đó nghĩa là em rất là ngưỡng mộ anh Dũng luôn á anh Dũng à, em không nghĩ là một cái người mà họ họ ở trên cao như vậy rồi mà họ vẫn còn tham gia học học cùng lớp với em luôn này xong rồi anh đi thi nữa. nên là em rất là ngưỡng mộ anh Dũng thì cái tâm và cái tầm của anh Dũng là em cảm nhận được là anh ấy um, dành trọn hết cái tâm huyết của mình tạo tạo cái BCI này cho nên là em hoàn toàn đến thời điểm này là em hoàn toàn tin tưởng vào BCI và em uh, quyết định là sẽ chọn BCI để xây dựng cái sự nghiệp của mình Ok, chúc mừng chị Hà à, Như vậy là chị cũng đã nắm bắt cái cơ hội đến với BCA Ừ, cũng do là à, rất là khó chịu về cái quảng cáo của BCA đúng không ạ? Vâng. <laughs> dạ vâng. Hiện tại thì chị cũng đang sắp hoàn thành cái vị trí số 2 của BCA rồi và Dương xin cũng xin chúc mừng chị và chúc chị sẽ sớm hoàn thành cái mục tiêu FBDM của mình. À, rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là tuyệt vời của chị ạ. Dạ, cảm ơn chị Dương nha. Dạ vâng ạ, chào chị Hạ. À, tiếp theo chương trình thì à, xin mời mọi người à, đến với phần chia sẻ tiếp theo của một người à, cũng rất là là đặc biệt các anh chị chúng ta hãy cùng nhau gặp mà đi một DM à, DM liên của team anh Nguyễn Châu xin kính mời à, bộ phận hỗ trợ à, mở mic cho DM liên giúp em với nhé Ok, chị Liên đã sẵn sàng chưa ạ? Sao mà Rồi. À, Liên xin chào à, MC vâng. Thị Dương. Dạ, Liên xin vâng. chào cả nhà. À, Liên xin uh, giới thiệu Liên tên là Phạm Ngọc Liên. À, năm nay Liên xin 36 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại uh, tỉnh Bến Tre. Thì uh, trước khi mà Liên đến với cái công việc bảo hiểm thì Liên có à, làm một cái giáo viên đi dạy kèm tiếng Nhật và ở một trung tâm nhỏ và tại nhà à, và giới thiệu ứng viên để mà đi xuất khẩu lao động Nhật Bản <laughs> thì à, có một lần thì Linh được à, à, mời đi dự một cái hội thảo cái hội thảo đó thì à, hôm đó thì à, có một cái buổi lễ chi trả người lợi cho một khách hàng nam anh đó chỉ mới có 30 tuổi thôi nhưng mà anh bị tử vong à, đột quỵ tử vong á và để lại một vợ và hai con sau cái cái cái chương trình đó thì um, mới cảm nhận Liên mới nhận ra được rằng là bảo hiểm nhân thọ rất là ý nghĩa rất là nhân văn chính vì vậy mà liên đã tìm tự động tìm đến một cái công ty bảo hiểm ở ở gần liên ở á, để uh, Linh à, xin học cái code và liên đi làm bảo hiểm thì trong suốt mà cái thời gian liên làm đó thì Liên cũng có à, giúp cho khách hàng của Liên là hỗ trợ cái một cái sự kiện rủi ro về tai nạn cái nó chỉ là nhỏ thôi nhưng mà nó nó chính là một cái động lực mà khiến cho Liên cảm thấy mình rất là thích rất thích cái nghề này đó thì trong cái suốt thời gian mà Liên làm khoảng một năm á, thì à, liên rơi vào cái cái cái cái trạng thái đó làm à, khách hàng tiềm năng của mình bị cạn dần do cũng do ở cái giới, giới hạn ở cái mối quan hệ thì à, trong lúc mà mình à, mình mình suy nghĩ mình liên hệ mình suy nghĩ tại sao cái nghề nó tốt như vậy mà nó lại khó làm quá để mà tìm được à, để, à, cứ suy nghĩ là phải làm cách nào để mà mình đi đến khách hàng thì à, cái đầu thì suy nghĩ như vậy mà cái tay thì cầm cái điện thoại <laughs> cái tay cầm cái điện thoại tới là cũng lướt facebook thì à, liên cứ lướt lướt lướt vậy thôi thì lần đầu tiên luôn liên thấy một cái à, mẫu quảng cáo đó là kinh doanh bảo hiểm công nghệ 4.0 của BCA thì à, thế là liên thấy bảo hiểm thì liên cứ vào liên xem thôi chứ cũng không có suy nghĩ được nó là kinh doanh nó ra làm sao cả à, không hiểu kinh doanh bảo hiểm nó làm sao cả nhưng mà khi mà liên vào đó, liên đọc cái, cái cái trang mẫu quảng cáo của BC đó một cái trang rất là ngắn gọn nhưng mà thật sự cái trang đó nó giống như là nói lên cái những cái gì mà trong đầu liên đang suy nghĩ những cái vấn đề nan giải trong trong đông liên gì đó thế là liên để lại thông tin một lát sau thì à, có một người bạn ở xa gọi cho Liên và hiện tại bây giờ đó là leader của Liên đó là Đêm Châu ở Lê Châu đó bạn ấy gọi cho Liên thì um, bạn ấy cũng nói ngắn gọn thôi cũng uh, nói cho Liên biết là bạn ấy là cũng là một cái trưởng phòng ở um, ở Lê Châu uh, làm được cũng hơn 5 năm rồi thì uh, Liên cũng ừ, cái cái cái cái cái sự mà lo lắng về về online của Liên thì nó cũng nó nó cũng cũng có lo lắng lắm nhưng mà khi mà nghe bạn Châu nói như vậy á thì Liên cũng nghĩ là ờ, bạn cũng làm truyền thống như mình đó mà làm lâu hơn mình nữa bạn giữ ở chức vụ trưởng phòng lực mà tại sao à, bạn lại vào DJ trên liên đã à, vào tìm hiểu à, ngay buổi tối ngày hôm đó thì liên vào liên tìm hiểu thì à, à và buổi đầu tiên là thật sự liên không biết là à, các anh chị đi vào zoom cái buổi đầu tiên như thế nào nha nhưng mà thật sự cái buổi zoom đầu tiên của liên á là liên nghe xong tới tới khuya luôn à, tới 12 giờ là buông ra rất là mệt mệt dữ lắm mệt mệt là tại vì tập trung quá nhiều nghe nghe từng anh chị nói nói chuyện rồi liên nào là chụp hình nào là ghi chép mà tập trung từng câu nói từng câu nói như vậy đó thế là cảm thấy rất là mệt là lúc nào cũng đầu suy nghĩ sao tại sao lại có một cái cái mô hình nó tốt như vậy nó lại có một cái cái một cái nơi mà để cho cho cho những người tư vấn như liên như nè làm à, tìm kiếm khách hàng khó khăn lại có thể là có thể được làm việc tiếp tục rồi sau đó là cứ ờ, ngày nào sáng nào ờ, bạn Châu đó cũng điện hỏi thăm chị như thế nào đó thì ờ, mình cũng cũng nói là để mình tìm hiểu thôi thì nói như vậy thôi chứ thật sự là đã rất là thích rồi nhưng mà để mà kỹ hơn thì liên đã à, thầm lặng tìm hiểu một tuần lễ sau một tuần thì liên đã đăng ký thành viên và liên hoàn thành AS luôn thì cái đúng vào ngày 1 tháng 7 ngày 1 tháng 7 là liên được nhận cái user data thì khi mà nhận được cái user data thì à, rất là vui luôn tại vì à, mình được lấy lấy lấy data tức là lấy được thông tin của khách hàng mà không phải đi đâu xa cả ngồi tại nhà lấy data thế là được gọi khách hàng rồi mình không cần phải mà dẫn xe ra rồi không biết đi đâu không biết đi đâu mà cũng không biết gặp ai <laughs> rồi phải nắng nôi rồi xa xôi lắm đó thì cái cái đó là cái niềm vui của liên tại vì um, trong lúc mà liên làm thật ra liên đặt cho mình một mục tiêu là mỗi ngày liên sẽ gặp hai khách hàng để liên nói về câu chuyện bảo hiểm nhưng mà thật sự sau một năm thì uh, đâu còn khách hàng hoài để mà mình nói nó không biết đi đâu đi để nói hết thì vào vào trong BC mình thì à, quá sung sướng rồi chỉ cần ngồi tại nhà lấy data rồi có khách hàng thôi đó thì mà lại khách hàng lại được nhân rộng nữa nhân rộng trên toàn quốc mình luôn là thế là cứ như vậy mà liên làm liên thì à, không có sáng tạo tại vì à, đâu có biết gì đâu để sáng tạo tại vì anh chị ở đây leader người ta đã tạo cho mình một cái một cái cái quy trình chắc kín này mình cứ cứ làm theo và liên vừa làm và liên vừa học những cái thủ tục hành chính liên học hết vào các clip sản phẩm trong lúc mình mình còn rảnh á, mình vào các clip sản phẩm của trên Facebook đó mình vào đó mình học học uh, sản phẩm học uh, ờ, đến bản minh họa rồi uh, mỗi ngày tới chương trình sản phẩm đó thì mình sẽ nghe các cô giáo nói về cái cái, cái ý nghĩa của từng cái sản phẩm hỗ trợ như thế nào thì mình học thôi và liên cũng cũng cũng bây giờ tới bây giờ liên vẫn vậy liên nghĩ là à, lúc nào mình cũng có tâm thế mình học chứ không phải là bây giờ liên lơ là thì liên vào đây là gần 4 tháng rồi thì ngày nào linh cũng vào dâm hết ngày nào cũng làm vào ngày nào cũng vào, vào dâm và thức cuối giờ chứ không bao giờ ngủ sớm được <laughs> không biết sao này sao nhưng bây giờ là không ngủ sớm được phải kết thúc zoom mới được chứ mà không kết thúc zoom là nó nó rai rất lắm nó, nó kỳ kỳ lắm nó tắt máy là không ngủ được đó cứ cứ mở mở máy rồi cứ vào zoom thôi thì um, sau gần 4 tháng mà liên làm việc á thì hiện tại bây giờ liên có uh, hơn 50 thành viên đó, thì liên cũng uh, được ở cái um, đạt được cái cấp ừ, cái cấp bậc thứ ba rồi cái chính sách trả trợ thưởng đó ở cấp bậc thứ ba rồi thì à, thông qua cái cái à, cái chương trình đó, thì à, liên cũng à, à có đôi lời là nhắn gửi tới à, các tất cả các anh chị khách mời F3 tất cả các anh chị ai tưởng vậy thì à, mình vào đây thì à, rất là đơn giản thôi làm việc một cái công việc rất là đơn giản chỉ lấy data chăm sóc hàng thời gian còn lại là mình học tập thì mình xây dựng sự nghiệp mà thì mình phải học tập chứ mình phải học tập Dạ, và liên tin là liên làm được thì à, tất cả các anh chị em sẽ làm được và sẽ làm tốt hơn liên nhanh hơn liên nữa rồi liên xin hết ok cảm